ok <clears throat> thì buổi hôm trước ấy là có mấy cái lưu ý rằng là không pha sẵn dục dần không để ánh nắng mặt trời không uh, không pha với cá cốc kim loại không uh, không uh, gì nhở pha nước lọc RO với lại không pha với lại nước giếng khoan thì cái lưu ý quan trọng nhất rằng là, nước giếng khoan cái nguồn nước pha là quan trọng hàng đầu thì uh, hôm trước là nói về tai mũi họng rồi uh, các cái vấn đề uh, cả cái vùng mặt này thế thì hôm nay ấy, cái chủ đề thực ra là nó sẽ còn zola la thần kinh thủy đậu rời leo hoặc là mụn nhọt mụn trứng cá rất rất nhiều thứ vì như hôm nay là mắt cũng nhiều người đã tự xử lý mắt như bạn đề là đã tự xử lý mắt cho con mình rất là chuyên nghiệp rồi nhỏ mắt vào và, đắp ủ lên trên ờ, thì hôm nay ấy, là đào tạo về các vết thương ở to thì trước khi vào để liên trực tiếp đào tạo thì em lướt qua một chút uh, lướt qua một chút đã đây chia sẻ màn hình chia sẻ màn hình thư mục mới đây thì ờ, thế này ạ đối với vết thương hở to sao tự nhiên mất vết thương hở to ví dụ đây nhá đây đây là ca của bạn Tuấn Anh ca của bạn Tuấn Anh chẳng thì uh, chúng ta phải làm như thế nào ạ đầu tiên là nó nó như thế này từ viện về đây ạ đấy từ viện về đây các cái vết đây như thế này và liên đã làm như thế nào viên liên đã làm như thế nào để ra được kết quả như thế này đấy con nhìn thấy gì đâu anh Nam ơi không nhìn thấy gì anh ơi Ô, anh Nam ơi chả nhìn thấy gì cả Tuyên ơi đâu rồi không chọn nào để để nguyên thế nào ảnh đen xì có nhìn thấy gì đâu mọi người có nhìn thấy không ạ có nhìn thấy ảnh bé thôi anh phóng to lên cho nào xem đã nhìn thấy chưa nhưng mà có nhìn thấy gì chưa nhìn thấy nhưng mà nó là ảnh bé ảnh nhỏ được từ từ đã như này được chưa mất, ảnh luôn anh ơi mất ảnh luôn đen xì chắc nó trừ hiện đấy chứ anh vẫn bật như thế mà không có ảnh không lên gì luôn chia sẻ màn hình bạn đang chia sẻ màn hình bạn chia cả sẻ cả tiếng chia sẻ cái vẫn đầy đủ mà sao lại không thấy gì nhỉ ví dụ như bây giờ nhá bây giờ em bật như này mọi người nhìn thấy không ạ bây giờ em bật như thế này mọi người nhìn thấy không ạ bây giờ không thấy gì bây giờ em chưa chia sẻ màn hình không dạ. có gì luôn không thấy bây gì. giờ em chưa chia sẻ màn hình sao lại thế nhỉ đây bây giờ em chia sẻ màn hình nhá Ừ. mọi người thấy màn hình chia sẻ không không chia sẻ màn hình đấy à được rồi ok ok ok giờ ừ, thấy rồi okay. rồi thế thì đây đây ví dụ như là vết thương của quân mở em nam nam ơi em mở cái hình ảnh lên đấy phải mở okay. đấy. <coughs> vết thương của quân như này nhá ban đầu nó như thế này ạ tất nhiên là đây nó như thế này đấy là, đấy là tuấn anh à tuấn tuấn anh tuấn anh thế thì bây giờ rằng là uh, liên sẽ đi từ ờ, một hai cái cái của ví dụ như chọn là của Tuấn Anh và của của quân đi nhỉ ờ, của, tuột của Tuấn Anh trước đi ờ, Tuấn Anh trước nhá đấy bây giờ như này nhá cái đặc thù của Tuấn Anh nó khác của quân đây của Tuấn Anh ban đầu là như thế này đấy thì thì liên có thể chia sẻ ở như này nhé cách liên chia sẻ là như thế này liên quan sát vết thương đầu tiên là phải quan sát vết thương uh, có thể là qua ảnh hoặc quan sát vết thương trực tiếp xong vào xong đó phải làm như thế nào từng bước như thế nào và uh, ấy thì liên ờ, liên liên liên, liên, liên, liên ok em em chào cả nhà nhá em sẽ chia sẻ cái vết thương của Tuấn Anh trước vì sao chia sẻ vết thương của Tuấn Anh vết thương của Tuấn Anh nó có một cái đặc thù như này khi mà mọi người quan sát trên ảnh như này thì mọi người cũng thấy rằng là cái chân của Tuấn Anh đang rất là nhiều vẩy mủ đúng không ạ những cái màu vàng vàng ấy là cái mủ nó khô đấy thì cái mủ ấy khô thì uh, có được nghe mẹ Tuấn Anh chia sẻ như thế này nếu như truyền kháng sinh liên tục thì cái mủ nó sẽ khô như này nhưng bây giờ dừng kháng sinh là tất cả những cái điểm khác mủ nó đang nó sẽ đẩy ra rất nhiều và nó chảy nên là gia đình thường xuyên là cho Tuấn Anh dùng kháng sinh tiêm kháng sinh truyền kháng sinh bởi vì là rất là thương con khi mà dừng lại thì mủ nó ra quá nhiều và bắt buộc không còn cái phương pháp nào khác thì chị Nguyệt cũng chia sẻ là mỗi một lần là chỉ truyền được 15 ờ, ngày sau đó lại dừng thì mọi người có biết hiện tượng gì xảy ra không ạ mình có mình mình có hỏi chuyện với lại ờ, với lại chị Nguyệt thì chị Nguyệt có chia sẻ rằng là chỉ được chỉ được 15 ờ, ngày thôi thế nhưng dừng 15 ngày cái thì cái mủ nó ra rất nhiều nên rất là thương và bạn ấy rất là đau rất là nhức vì mọi người biết rằng là khi mà trong cơ thể mà mủ nó nhiều như thế thì nó cắn nhức khó chịu lắm không ngủ được luôn và thường là Tuấn Anh toàn ngồi khóc thôi ăn cơm chan với nước mắt và toàn ngồi khóc rất là nhiều thế thì mẹ lại thương lại không làm nào được thì nghỉ một vài ngày không truyền kháng sinh nữa thì lại tiếp tục truyền không còn cách nào khác thì bây giờ nó cứ chảy như vậy xong nó nhức nó đau không làm nào được lại bắt đầu tiếp tục cho truyền và cứ như thế cứ như thế thì Tuấn Anh ở trong viện khi mà ra ngoài thì có dùng thêm có dùng thêm cái bột đắp gì đó của bên thuốc nam ấy nên có về nên có xem nhưng nó là một cái dạng bột đen xì xong đắp lên thế thì đắp lên thì mọi người hiểu rằng là mủ nó đang còn mà tiếp tục đắp cái bột ná đấy lên nên cũng không hiểu nó là cái gì nhưng mà hình như nó là thuốc nam nó là cái dạng bột xay ra đấy màu đen xì thế thì trong cái quá trình mà chân nó còn nhiều mủ như này mà đắp tiếp lên thì mọi người thừa biết rằng là nó sẽ tạo thành một lớp vẩy mủ thế thì ờ, hôm mà liên có nhận được cái hình ảnh anh nam gửi cho thì liên nhìn qua hình ảnh thì cái bước đầu tiên mà mình khi mà mình quan sát cái vấn đề đấy thì mình cũng trong cái hướng dẫn liên có có gửi cho mọi người trong quá trình xử lý các vết thương thì cái bước đầu tiên là cái bước phải làm mọi người có thể đọc lại cái cái hướng dẫn mà Liên chia sẻ tổng hợp đấy bước đầu tiên bao giờ cũng là nước bước vệ sinh vẩy mủ nếu có vẩy mủ là phải làm sạch vẩy mủ đó thì cái vết thương này của bỏng này của Tuấn Anh thì mọi người nhìn thấy rằng rất nhiều vẩy mủ những cái màu vàng kia là những cái mủ nó khô lại đấy dùng kháng sinh nên nó khô dừng kháng sinh thì nó chảy nhoe nhoét luôn thế thì hôm đấy về thì cũng có dặn với lại cái anh chủ của Tuấn Anh là khi mà em điều trị cho Tuấn Anh yêu cầu gia đình dừng hết tất cả những thuốc đang bôi cho Tuấn Anh và kháng sinh thì phải dừng truyền. Thì anh ấy có nói với lại ờ, chị Nguyệt mẹ của Tuấn Anh <clears throat> và ngày hôm đó thì mẹ của Tuấn Anh dừng lại không có cho Tuấn Anh truyền kháng sinh nữa. Thì hôm đấy em xuống thì có chai có cây để dừng truyền ở đấy nhưng mà chị bảo là hôm nay không không không cho người xuống truyền nữa rồi. Thế thì ờ, cái bước đầu tiên khi mà các bạn nhìn thấy các vết thương như thế này là các bạn cái đầu tiên trong đầu là phải suy nghĩ là làm thế nào để sạch toàn bộ cái vấn đề vảy mù này khi mà làm sạch được vấn đề vảy mù này thì chúng ta cái smart eye của chúng ta nó mới tiếp xúc được vào sâu trong cái tế bào thì nó mới xử lý được vấn đề chứ bây giờ nếu như mà còn cái vảy mủ như này mà mọi người cứ đắp smart eye lên thì vô tác dụng luôn bởi vì cái vảy mủ này khi mà không làm sạch được mà chúng ta cứ tiếp tục đắp lên thì mọi người biết là khi mà smart eye đắp lên thì nó sẽ khô tiếp nếu như mà không làm sạch mà đắp tiếp vào thì tất cả những cái vẩy mủ này nó sẽ chai khô cứng lại có những vết có những cái trường hợp mà liên gặp luôn ví dụ như cái tay của chị bỏng rượu ở thanh hóa do không tìm không mua được nước vào vì ngày đấy là bị lụt lên là không còn cách nào khác thử nước mưa không được thử nước giếng trong đấy không được và không làm thế nào để đi ra ngoài lấy nước được mà lúc đấy bị lụt thì vẫn buộc là phải đắp trực tiếp lên nên không có một cách nào để mà xử lý được cái tay của chị buộc là vẫn phải hàng ngày cho chị lau qua lau lau qua rất nhanh nhá một hai phút bằng trực tiếp thôi nhưng các bạn có biết không ạ sau khi một tuần mà lấy được nước vào thì các bạn có biết là cái những chỗ trực tiếp đấy nó cứng đến mức độ mà nó chai cứng cảm giác như kiểu là kìm kẹp không không kẹp được vào cái lớp đấy nữa nó cứng đến mức độ như vậy lên bạn tư bạn ấy khi mà lấy được nước vào bạn tư bạn ấy có ngâm tay cho chị ấy cái chị bị bỏng rượu trong thanh hóa hai ba tiếng đồng hồ nhưng nó không bở lổ ra thì các bạn phải hiểu rằng là nếu như vẩy mủ như này chúng ta không làm sạch mà chúng ta tiếp tục dùng smart ad đắp lên thì nó càng ngày những cái vẩy mủ này nó càng cứng lại thế nên là những cái vết thương như này hoặc là những vết thương kể cả còn mủ nhưng nó không tạo những cái vẩy khô này thì cái bước đầu tiên mọi người phải làm đó là cái vệ sinh sạch sẽ vẩy mủ bằng mọi cách mọi người phải vệ sinh được sạch sẽ vẩy mủ thì cái tái cái tái cái, cái tái tạo tế bào nó mới nhanh được và nó mới ok được thế giống như tuấn anh thì hôm đấy là trong cái quá trình mình xem ảnh như này nhưng mà trong ảnh như này thôi nhưng về thì nó lại còn nặng hơn khi mà về liên có quay lại thì à, quay lại cả bốn mặt phía chân của bạn ấy thì mọi người có biết không mới dừng kháng sinh có một ngày như vậy thôi rất nhiều mủ lại tiếp tục chảy ra trong video của Liên trong nhóm ờ, bỏng vết thương hở của Liên rất rất nhiều video về bạn Tuấn bạn Tuấn Anh vừa ảnh và video rất nhiều thì hôm đấy về là mủ nó lại chảy tiếp ra vừa mủ khô và tất cả các điểm khác nó cũng đang chảy mủ ra rất nhiều thì cái ờ, bước đầu tiên khi làm các cái cái cái vết thương như thế này bắt buộc chúng ta phải làm sạch vảy mủ và hôm đó thì Liên cùng với lại Thùy Xuân, anh Thái Thu, bạn ờ, Toan và bạn Hương cũng đã đưa nước về và làm sạch vẩy mủ cho bạn ấy phải ngâm đó đây đây đây đây anh Nam dừng lại ở cái ảnh này cho em cái ảnh này là cái ảnh mà năm anh chị em vừa mới làm xong mất khoảng mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ có nghĩa là khi mà bạn các bạn nhìn thấy cái hình trước nó nó vẩy mủ nhiều như thế thì cái chân này phải ngâm rất là lâu lúc đầu là cho hai chân vào trong một cái xô với tỷ lệ là một mười với nước ấm để làm mềm hết toàn bộ cái vẩy mủ đó ra thế khi mà ngâm với nước ấm như vậy thì toàn bộ cái vẩy nó mới chóc dần nó mới mềm dần nó mới chóc dần ra và chúng ta phải dùng các cái dụng cụ kìm kẹp để chúng ta làm sạch hết toàn bộ cái phần vẩy ở bên ngoài ra thì mọi người thừa biết rằng là cái vẩy nó nhiều như thế và nó rất là cứng và hai bên chân như vậy thì hôm đó thì liên cũng nói với tất cả anh chị em rằng là phải về hỗ trợ cùng với liên thì mới có thể làm được chứ không một mình liên mà làm hai cái chân này ngày hôm đấy thì xác định luôn là mất cả ngày mới xong được bởi vì là nó vẩy mủ rất nhiều và khi mà vẩy mủ nó tượt ra như vậy thì cái da chân bên trong của bạn ấy nó rất lon rất mỏng chỉ cần chạm nhẹ thôi là máu nó ra máu ra thì bạn các bạn thừa biết rằng smart a cầm máu rất tốt nhưng cái lượng máu nó ra quá nhiều để cầm được máu cho chân của tuấn anh ấy ở đây có xuân và liên là hai người gọi là làm sâu sát nhất về cái vấn đề cái chân này của bạn Tuấn Anh từ những cái lúc đầu tiên anh thái tu thì về sau anh ấy làm thì các bạn phải hiểu rằng là những cái vẩy ấy, nó tuột ra mình tự mình gào mình gạt xuống nó tự nó rơi xuống không sao nhưng chỉ cần dùng bất cứ một dụng cụ gì là gạt nhẹ xuống thôi là nó chạm vào tia máu thì thôi rồi máu nó cứ tứa ra và cứ phải dội nước dội nước liên tục nước smart eye mà mình không được dừng tay dừng tay là máu nó lại chảy và dội như vậy khá lâu mới, mới một chỗ nó mới dừng nó mới cầm được máu đấy thì trong suốt 3 tiếng rưỡi liên anh thái thu thùy xuân và 5 người mới làm sạch được hai cái chân này cho vào trong xô ngâm mới đầu cho cả hai chân vào trong xô ngâm xong về sau cuối cùng là cái cái xô nó chật quá thì các bạn phải hiểu rằng là không phải cứ ngâm như vậy mà nó tuột được ra lại phải vừa ngâm lại phải vừa múc nước rội một mình bạn à, hương là chỉ ngồi đấy để xúc để múc nước dội hai cái chân đấy để cho nó mềm ra trong đó có anh Thái Thu có Liên và có Xuân là ngồi dùng các cái dụng cụ ờ, y tế để gạt hết toàn bộ những cái vẩy mà vừa nãy các bạn nhìn thấy đó khi mà cho trong quá trình dội nước thì nó mềm ra bắt đầu ngồi nhặt hết nhặt hết toàn bộ những cái vẩy đấy xuống thì mất 3 tiếng đồng hồ mới xử lý xong cái vẩy này của quân thì khi mà xử lý xong được hết tất cả những cái vẩy như thế này thì nước smart a của mình tráng lại và ngâm tráng lại hôm đấy là bốn lần tất cả thứ nhất là để làm sạch hết toàn bộ cái chân này là mất 3 chậu nước ba lần nước thay và lần cuối cùng là lần khóa là liên vẫn ờ, có cái từ dành cho mọi người là cái từ khóa có nghĩa là khi mà làm hết toàn bộ rồi thì chúng ta sẽ khóa một lớp nước mới sạch để cho nó sạch toàn bộ không bị những cái mủ dịch vẩy nó còn sót lại đấy là bước khóa là đến 4 lần nước 4 chậu nước tất cả để làm được trong 3 tiếng rưỡi làm được sạch hai cái chân này cho bạn Tuấn Anh với 5 người đó thì cái bước đầu tiên mà mọi người phải xử lý tất cả các vết thương hở mà có vảy mủ là mọi người cái vấn đề đầu tiên là mọi người phải làm sạch vảy mủ liên không biết bằng cách nào nhưng nếu mà mọi người không làm sạch được vảy mủ ấy thì sẽ rất khó xử lý các cái các cái liền ở phía đằng dưới cái mủ đó nếu mà không sạch vảy mủ được nếu mà sạch được vảy mủ thì smart a nó tiếp xúc vào các cái tế bào đấy rất nhanh và mọi người thừa biết rằng là smart a của chúng ta có một làm được một điều cực kỳ nhanh cực kỳ tuyệt vời đó là cái tái tạo tế bào cái tái tạo tế bào thì chắc là mọi người nhìn không phải từ ca của quân ờ, từ ca của Tuấn Anh mà mọi người có thể nhìn từ ca của quân nhìn từ ca của chị Phong nhìn từ ca của em ờ, em bé bỏng 2 tuổi ở dưới Hải Dương và nhìn từ ca của chị Nhung thì mọi người thấy rằng là cái tái tạo tế bào của Smart A nó quá tuyệt vời nó không thể giải thích được luôn nó tính bằng ngày ví dụ như của em bé bỏng ở dưới Hải Dương cả một cái lớp vẩy ở bên trên như thế lớp vẩy và cái lớp đắp do thuốc lam thuốc bắc gì đó nó cứng hết cả một cái màng nó phải rơi vào gần 5 5 mm ở bên trên cái chân chân của gọi là một phân nó dày như thế ở bên trên cái tay của của của bé thế mà trong cái quá trình mà làm sạch hết toàn bộ cái vảy mủ vậy và nó lõm xuống bên dưới gần như nó vào sát hết cái phần phần phần xuống đến gần đến cái phần phần gân phần cơ của bé rồi thế mà mọi người có nhìn thấy không ai mà theo dõi cái ca đấy thì mọi người nhìn thấy rằng tối hôm đấy liên làm đến sáng ngày hôm sau nó đã đầy lên rồi riêng mọi người chú ý nhé chú ý tất cả những cái vết bỏng của trẻ em và các cái vết mà vết thương của trẻ em ấy nó nhanh vô cùng luôn nó tính từng ngày đã nhìn thấy nó đầy lên rồi nếu như của người lớn thì các bạn phải nhìn ra nó rơi vào tầm một ngày rưỡi hai ngày với tầm độ thanh liên ví dụ như bạn à, một ngày rưỡi hai ngày ba ngày thì chúng ta mới nhìn thấy cái sự cái thịt cái cái, cái, cái tế bào nó đầy lên là của người lớn hoặc là của tầm thanh liên như bạn Tuấn Anh này như ờ, cái ca hoại tử ờ, do do rắn cắn của bạn đại thì chúng ta phải mất mấy ngày chúng ta mới nhìn thấy cái sự tái tạo dần dần dần dần đầy lên giống như của chị Nhung giống như của chị Phong thế nhưng với trẻ em ấy mọi người mà để ý quan sát ai mà để tỉ mỉ quan sát từng tí một thì nói thật ngày hôm trước và ngày hôm sau trong 24 giờ nó đã khác rồi buổi tối ngày hôm đấy liên làm cho bé đó và đến ngày hôm sau nhìn thấy cái sự tái tạo tế bào của tay của cái bé ở Hải Dương nó đã khác rồi có vài hôm thôi cái phần toàn bộ cái phần lõm tay của bé nó đã đầy lên rồi trẻ em tái tạo cực kỳ nhanh luôn nên là những bé mà bị bỏng ấy cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với người lớn nên là cái tái tạo tế bào của trẻ em rất là rất là nhanh đấy thế thì khi mà mọi người làm được hết cái vẩy mủ như này thì smart A tiếp xúc được vào bên trong thì nó tái tạo tế bào cực kỳ nhanh luôn còn nếu như mà mọi người không làm được sạch hết vẩy mủ thì nó nó sẽ rất là khó để smart A tiếp xúc được vào cái tế bào lon bên trong cái smart A của mình nó lại cũng có thêm một cái điểm này mọi người lưu ý này mọi người lưu ý giúp liên này khi cái tế bào các cái vết thương này càng tổn thương thì smart A xử lý càng tuyệt vời nhưng khi mà cái tế bào nó đã cố định nó đã ổn định rồi ấy nó đã thành sẹo rồi ấy thì smart A mình lại không có tác dụng nhá nói luôn là như vậy nhưng mà những cái mà nó tổn thương giống như chân bạn Tuấn Anh như này hoặc là như ca của bé bỏng Hải Dương hoặc là chị Phong hoặc là bạn Quân thì cái tế bào nó đang bị tổn thương nên các bạn những tế bào bị tổn thương các bạn càng sử dụng Smara các bạn càng yên tâm các bạn không phải lo rằng là à ôi dồi ôi nhìn nó lở loét như này nhìn kinh như này không biết là Smara có xử lý được không càng là loét càng tốt cứ lở loét cứ bị lở loét cứ bị hoại tử như thế này thì Smart sẽ yên tâm sẽ xử lý được thì Smart có khả năng xử lý được những cái ca như này không thành sẹo luôn không có sẹo luôn và cái tế bào nó tái tạo nó bằng luôn so với lại cái lớp da cũ và có những ca hoàn toàn không để lại sẹo không nhìn thấy dấu vết của sẹo đâu giống như tay của bạn quân thì mọi người có thể nhìn hình ảnh ở trong các trong nhóm mà anh Nam cũng như mọi người đưa vào tay của bạn Quân anh hôm vừa rồi anh Nam vừa đưa tay của bạn Quân vào xong mọi người có nhìn thấy sẹo không ạ không thấy tí sẹo nào luôn bằng luôn tịt với da còn không phát hiện ra là bỏng ở đâu đấy thế thì mọi người không phải lo các cái vết thương như thế này các vết thương càng bị tổn thương thì nó lại càng liền được càng lành được Smartana làm được điều đó nhưng mà ví dụ như bây giờ cái ca mà hồi mới đầu liên mới làm xong ca của quân có một ca của em bé mà ở trong bệnh viện 6 tháng rồi mà bị bỏng nước sôi hai bên đùi và cái bộ phận sinh dục của bé đấy thì lúc đấy thì có người nhà có quen với lại đại lý của liên là sóc sơn là bạn bạn bạn bạn à, đông thì lúc đấy có gửi cái ca đấy cho mình và nói rằng là như thế này rồi thì còn xử lý được không thế bây giờ nó thành sẹo hết như vậy rồi thì smart a lại chịu nó đã thành sẹo rồi cái tế bào nó đã ổn định thành cái hình sẹo như vậy rồi thì những cái ca đấy thì không thể nhận được bởi vì nó đã sẹo như thế thì làm sao mà giúp được nữa nó còn nở loét còn pết nhè ra còn hoại tử thì smart a sẽ giúp được bởi vì là cái cái sự tái tạo tế bào của smart a thì cho đến bây giờ liên cũng không Niên làm quá nhiều ca nhưng Niên vẫn cứ không thể giải thích nổi vì sao nó lại nhanh được đến như vậy. Và nó nói cái từ thần kỳ mà khách hàng dùng cho Smart A nó không sai chút nào cả. Nó quá tuyệt vời, nó quá thần kỳ, nó quá kỳ diệu luôn. Với cái sự tái tạo của nước Smart A với những cái cái cái vết thương còn bị tổn thương. Đấy, thì cái ờ, cái liên lưu ý cho mọi người là khi mà làm tất cả các cái các cái vết thương như này thì chú ý là làm sạch vẩy mủ giúp liền giống như cái chân của bạn đại cũng vậy cái chân của bạn đại bị rắn cắn cũng thế nhặt đến khi nào mà sạch được hết mủ thì cái tế bào lúc đấy nó mới ổn định được và nó mới sẽ tái tạo rất là nhanh đấy là vấn đề về vết thương ờ, vết thương vết thương ờ, diện lớn diện rộng thế thì bây giờ liên sẽ nói đến cái vấn đề tỷ lệ đấy là cái vừa nãy liên phân tích cho mọi người về cái vấn đề làm sạch vẩy mủ còn bây giờ còn bây giờ Liên sẽ nói về tỷ lệ những cái vết thương như thế này diện tích nó bị tổn thương nhiều như thế này thì các bạn tuyệt đối không được dùng trực tiếp dùng trực tiếp Liên đã thử rất là nhiều ca rồi dùng trực tiếp như này nó khô cứng lại và thậm chí là nó tạo ra cái căng ví dụ như cái tay của chị rượu chị chị chị Lấu rượu mà lúc trước Liên nói ấy, do quá trình không có lấy được nước vào và cái tay của chị ấy cũng bị khá nhiều ở cái phần giữa cái phần khỉu tay ấy nó bị khá nhiều không còn cách nào khác liên buộc phải dùng trực tiếp và dùng trực tiếp xong thì cái tay của chị ấy lứt toạc ra rất là nhiều đường và chảy máu rất nhiều cứ cử động cái là nó lứt nó rách và nó chảy máu ra và nó lại khô căng quá không cử động nổi tay đấy là cái ca của chị tay bỏng ở rượu cũng như tay của bạn quân tay của bạn quân thì cũng nói luôn là <laughs> nó rất là nhiều cảm xúc vì cái thời gian gian đấy là Quân là ca đầu tiên Niên làm. Niên cũng không có kinh nghiệm về tỷ lệ. Lên Niên làm cho bạn Quân ba chậu nước liền đều tỷ lệ một năm, Có gọi là đặt cái tay cánh tay xuống hơi ngập ngập nước mà liên cho nguyên chai nước vào. Đó. Thì lót đặc quá. Đấy là không cần không nói đến trực tiếp nhé, đến mà là, là những tỷ lệ gọi là đặc thôi. Thì nó đã khô đến mức mà <laughs> có những cái hình ảnh tay của bạn quân thì liên cũng đã có lần gửi cho anh nam rồi ấy khi mà rửa xong những cái tỷ lệ đặc như vậy thì cái tay nó đang thẳng thì nó khèo luôn tại vì cái lúc bạn ấy vào giường bạn ấy ngủ thì bạn ấy mỏi tay thì bạn ấy để thì cái tay nó đang thẳng thì bạn ấy để nó cúp xuống thế và cái cúp xuống như vậy thì nó khô xong là nó cứng luôn theo cái hình khèo luôn như vậy và thật cái thời điểm đấy bạn ấy còn sợ bạn ấy còn nói với lại hỏi liên rằng là chị liên ơi dùng như này nó căng tay em quá mà bây giờ cái tay của em nó khèo quá như vậy thì liệu đến lúc nó có duỗi ra được không vì thời gian đấy là mình cũng không có kinh nghiệm là mình cứ dùng đặc thôi vì là mình sợ là dùng loãng nó không ăn thua lên mình cứ tương đặc thôi mình chơi cho ba chậu nước liền toàn tỷ lệ một năm và nó đặc cứng lại như vậy nó khèo luôn và vậy bạn ấy không cử động được luôn cử động là nó rách mà thậm chí không cử động được luôn cơ đây là mọi người lưu ý giúp liên cái tỷ lệ khi mà các vết thương mà nó bị uh, nhiều như thế này diện tích lớn giống như chân của bạn ờ, bạn bạn Tuấn Anh cũng như tay của bạn Quân ấy thì mọi người lên dùng các tỷ lệ loãng mọi người chú ý giúp là cái tỷ lệ giữa mùa đông và mùa hè nó cũng có cái khác nhau nhá nếu tỷ lệ mùa mùa đông thì các bạn lên làm loãng hơn ví dụ khi các bạn vệ sinh thì các bạn có thể vệ sinh tỷ lệ 115 sau đó thì các bạn ngâm đắp tỷ lệ 110 bởi vì mùa này vốn dĩ cái bản chất của nó đã hanh khô rồi nếu mà chúng ta dùng các tỷ lệ quá đặc với các vết thương lớn như thế này thì nó sẽ cũng dây gây ra cái hiện tượng căng cứng và căng chảy máu còn với mùa đông thì chúng ta có thể dùng cái tỷ lệ đặc hơn một chút là chúng ta dùng vệ sinh tỷ lệ 110 và sau đó ngâm đắp tỷ lệ 15 đấy đấy là với tỷ lệ còn tuyệt đối chúng ta không lên dùng ờ, tỷ lệ trực tiếp với các vết thương lớn như thế này không chịu được đâu thực sự là bạn ờ, nói luôn lại với ca của Tuấn Anh nhá Tuấn Anh thì ờ, có những lúc thời gian đầu là liên cho chị Nguyệt dùng cái tỷ lệ là một chai nước chia ra làm đôi một lửa cái chai nước pha với một một xô nước 10 lít mà làm xong bạn ấy căng quá bạn ấy không chịu được cả đêm bạn ấy không ngủ được luôn bạn ấy không ngủ được bạn đau bạn ấy khó chịu đó thì mọi người phải thấy rằng là với các vết thương mà bị rộng như thế này mà chúng ta làm quá căng thì sẽ khiến cho những người mà phải chịu đựng cái vết thương này người ta sẽ rất là khó chịu rất đau nếu nó ít thì không sao ở đó thì căng căng nhói nhói một tí thôi nhưng mà với các vết thương dạng lớn dạng nhiều như Tuấn Anh như này và cái ca sắp tới là ca đang nhân chuẩn bị làm trên Thái Nguyên cũng thế lên cũng sẽ phải rất chú trọng về vấn đề tỷ lệ cũng như bây giờ lại đang là mùa đông nữa nên nó sẽ khô căng rất nhiều nên mọi người chú ý giúp cái tỷ lệ giúp Liên nhé và thực ra thì Liên cũng khuyên mọi người một câu rằng là mọi người nhìn trong quá trình Liên làm ấy thì nó có vẻ rất đơn giản nhưng khi mọi người làm trực tiếp thì mọi người mới thấy vấn đề nó ở chỗ nào ví dụ như bây giờ đang có bạn à, bạn bạn Nhung cũng đang làm bạn Nhung của ờ, cộng tác viên của Xuân cũng đang làm một số ca trực tiếp hôm nay bạn cũng nhận thêm một cái ca bị hoại tử do làm lâu thì Liên cũng nhắc bạn ấy chủ chú ý về các cái vấn đề tỷ lệ khi mà xử lý các cái ca như thế này đấy thì thực ra nếu mà có những ca như thế này thì ờ, mọi người lên lên điện thoại cho Liên Liên sẽ nhìn hình ảnh cũng như video nên sẽ chỉnh cho các bạn cái tỷ lệ mà làm sao cho cái khách hàng người ta dễ chịu nhất mình cũng chỉnh nó ở mức độ khô nhưng nó khô vừa tới thôi một mười một mười lăm thì nó vừa khô tới vừa mức thôi nếu như mà các bạn làm đặc quá nó căng quá là khách người ta sẽ không chịu được đâu sẽ rất đau đấy ai mà đã từng xử lý các cái ca trực tiếp này mọi người mới hiểu được và khách người ta phản hồi lại và những cái ca như này mọi người lưu ý giúp liên nhé là theo dõi 3 ngày đầu những ca lặng hẳn như Tuấn Anh là thì không nói nhưng những ca thuộc dạng gọi là các cái vết thương lớn mà nó không quá sâu hoặc là không chưa bị hoại tử thì chúng ta phải theo dõi rất chặt chẽ ít nhất là ba ngày đầu để chúng ta điều chỉnh tỷ lệ cái thứ hai là chúng ta quan sát xem là trong quá trình mình làm sạch hết lúc đầu mình làm sạch hết các cái vẩy mủ rồi ngày thứ hai ngày thứ ba vẩy mủ nó có đẩy lên hay không đó ca của Tuấn Anh thì khá là phức tạp để mà phân tích ra thì nó sẽ rất là lâu bởi vì là nó còn liên quan đến mấy ngày sau các cái điểm mủ nó đẩy lên nhưng cái điểm mủ nó đẩy lên lúc đầu thì Niên chưa có kinh nghiệm thì Liên cũng thấy lo lắng bởi vì làm sao hôm nay mình làm khá sạch rồi mà ngày mai vẫn thấy điểm mủ nó đẩy lên nhưng nếu nó đẩy như thế này thì mọi người không no này vì sao mà Liên hay yêu cầu tất cả những anh chị em nhờ Liên hỗ trợ phải chụp lại từng lần làm và từng ngày ít nhất là một ngày cũng phải gửi lại ảnh cho Liên bởi vì sao mình phải so sánh ngày hôm nay với ngày mai ví dụ như các ca đơn giản thì không nói mình chỉ cần quan sát cái độ khô thôi nhưng với các ca phức tạp về vẩy mủ vì sao các bạn phải chụp ảnh gửi lại sau này các bạn làm các bạn sẽ hiểu cái điểm mủ ấy khi mà mình làm ngày hôm nay ok nó rất là nhiều nhưng mình làm đã sạch rồi ngày mai điểm mổ nó lại lên nhưng các bạn phải quan sát giữa ảnh của ngày hôm nay và ảnh ngày mai cái điểm mổ ví dụ như hôm nay nó ở cái chỗ này thì ngày mai cái chỗ này cái điểm mổ nó có đẩy lên hay không nếu cái điểm mổ chỗ này nó vẫn tiếp tục đẩy lên mà nó liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày thì các bạn phải xem lại nhưng nếu vẫn là mổ nó đẩy lên nhưng nó không ở cái điểm đấy nữa mà nó chuyển sang cái điểm khác nó đẩy lên thì không sao thì ít ra cái điểm mổ của ngày hôm trước chúng ta làm nó đã không lên nữa hoặc là trong hai ba ngày nó sạch có những trường hợp nó vẫn đẩy lên nhưng nó sẽ phải giảm hôm nay nó đẩy nhiều ngày mai nó đẩy bớt đi ngày kia nó bớt đi một tí ngày kia nó không lên nữa nó lên điểm khác không sao chúng ta lại xử lý bởi vì sao mọi người phải hiểu rằng là trong cơ thể khi mà đang bị viêm nhiễm như vậy nó đẩy lên là chuyện bình thường nó phải đẩy hết ra và chúng ta phải làm sạch hết nó thì lúc đấy nó mới hết được cái ca của Tuấn Anh cũng là cái ca mà 5 ngày đẩy ngủ lên liên rất nhiều cảm xúc với ca này suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng của mình là giữa cho kết hợp dùng thêm kháng sinh nữa hay không cứ suy nghĩ như thế suốt cả một đêm dài mấy đêm dài không ngủ được ngày nào cũng vác ảnh ra soi giữa ảnh một ảnh hai ảnh một ảnh hai ảnh một ảnh hai mủ nó đẩy lên nhiều quá và liên không nhìn được rằng là cái vết cũ hay vết mới luôn và năm ngày đấy là liên cũng khá bị khá tâm lý rất nhiều vì mủ nó đẩy lên liên tục như thế nó không giảm một chút nào luôn thế thì cũng đắn đo cái việc là có cho bạn ấy dùng tiếp kháng sinh hay không nhưng cũng suy nghĩ đấu tranh với lại cái tư tưởng của mình rằng là bạn ấy đã dùng kháng sinh 6 tháng rồi bao nhiêu kháng sinh tống vào người bạn ấy rồi cho đến mức cái chân của bạn nó co hết cả lại rồi giờ cái chân của bạn ấy đã đi được đâu khi mà liên xử lý xong cái chân co cho bạn ra như thế này rồi bây giờ bạn lại phải tập thêm về vật lý trị liệu chân của bạn đang bị co cơ chỉ để được như này thôi không duỗi được ra chỉ để ngang ngả ra ngả, ngả sang bên này ngả sang bên kia đâu chứ còn cái độ duỗi ra là không có duỗi được bạn ấy bị co cơ trước lúc liên xuống xử lý thì bạn ấy bị co cơ như vậy mất hơn một tháng cho đến bây giờ là hai hơn hai tháng rồi đấy là cái chân chưa duỗi được ra và bây giờ bạn ấy khi mà cái da nó đã lành rồi thì bạn ấy đang phải tập cái duỗi co duỗi dần co duỗi dần co duỗi được thẳng chân ra thì lúc đấy mới sẽ tập tiếp về đứng lên để tập đi thì bạn ấy sẽ phải xử lý về tập vật lý trị liệu để cho cái chân của bạn ấy đi được còn uh, sản phẩm của chúng ta thì mọi người cũng chưa thừa biết lúc liên về liên cũng nói thẳng luôn là sẽ xử lý cho các bạn cho bạn ấy cái vết thương ngoài da thôi cái vết bỏng ngoài da cái hoại tử ngoài da cho bạn ấy thôi còn cái vấn đề mà cơ của bạn co thì nó phải phụ thuộc vào nghị lực của bạn ấy sau này bạn ấy phải tập đi chứ còn niên không thể nào <laughs> cái sản phẩm của mình nó không thể nó nó nó không thể nào xử lý cho bạn ấy giúp cho bạn ấy về cái vấn đề mà cơ của bạn ấy được nên cái đấy là phải do bạn ấy bạn ấy tập đấy thì là cái cái vấn đề mà vì sao mà mọi người đừng đừng đừng đừng cho rằng là khi mà uh, nhờ chị liên chị hỗ trợ chị cứ khó khăn chị cứ bắt là uh, ngày hôm nay phải chụp ngày mai phải chụp cái đấy là bắt buộc không phải là liên khó khăn gì cả cũng không phải là lấy nhiều cái hình ảnh như vậy nhiều khi khách hàng người nhà ấy, người ta không hiểu người ta cứ nghĩ rằng là mình cứ suốt ngày xin hình ảnh thế nọ thế kia nó thứ nhất mất thời gian rồi cái thứ hai nữa là họ nghĩ sang một cái góc độ khác nhưng không phải như vậy ai làm thì mới hiểu ở đây có những người làm trực tiếp rồi sẽ hiểu xuân toan hay là phương anh hay là bạn hiền hay là anh hạnh tất cả những người đấy đều hiểu nói thật luôn là có những ca của hiền có những ca của liên bản thân liên rơi vào những trường hợp là lúc đầu một vài ngày đầu gia đình gọi cái nghe ngay rồi gọi cái rồi gửi ảnh ngay bảo gửi ảnh là gửi ảnh luôn nhưng được một hai ba bốn ngày đầu những ngày sau bắt đầu là kiểu là thấy vết thương nó khô rồi mà thấy nó ok rồi thấy nó khô dần thấy nó cũng đỡ đỡ rồi chả chả gửi luôn nên là mình cũng không biết rằng là cái quá trình về sau như thế nào ờ, vì họ nghĩ là à nó khô rồi nên là chả cần mình tự mình mình tự mình mình xử lý được mình không cần phải gửi ảnh lại nữa thế thì nói ngay liên cũng cũng thấy hơi buồn khi nhắc lại cái ca của của của đứa bé tay bỏng máy ép nhiệt ở Hải Dương nếu như mà thực sự mà hai vợ chồng bạn ấy mà kết nối với liên liên tục sau này không thấy khỏi thấy con khô vết thương nó teo dần nó khô rồi và không không không có liên lạc với liên nữa không có gửi ảnh thường xuyên cho liên nữa thi thoảng cũng cũng trả lời nhưng mà rất là lười gửi cứ nói là con em nó đi học rồi chị à nó không nó nó dậy sớm nó đi học em chưa kịp chụp rồi chiều em về em chụp cho chị nhé thế thì các bạn ấy không có phối hợp được với mình cho nên nghe, nghe chị cái từ nãy giờ cứ thấy gọi biết không thế không có phối hợp được với mình thì thực ra nếu bạn nếu bố mẹ bạn ấy mà phối hợp được với mình thì mình nói thẳng luôn là cái ca đấy mình đã hứa là sẽ không để lại sẹo không có một chút sẹo nào tuy nhiên rằng là nó để lại cái vết cái vết đỏ ở cái phần giữa tay của em bé đó và nó cái sẹo nó cũng không nó không giống như cái sẹo mà ở trong bệnh viện xử lý nhưng nó vẫn cứ bị hơi gờ lên một chút thì nó thật là cái ca đấy liên cảm thấy rằng là nếu mà để liên thì sẽ không bao da sẽ láng mịn luôn đấy thế nên là cái vấn đề mà mọi người khi mà liên hỗ trợ mọi người thì mọi người cố gắng làm sao giúp liên để gửi ảnh thường xuyên cho liên để liên quan sát từng ngày để liên xem rằng là cái vấn đề liên xử lý của ngày hôm nay ngày hôm sau nó có giảm được bao nhiêu đấy đấy chứ không phải là liên suốt ngày liên hỏi ảnh mọi người thì mọi người lại nghĩ là lại có ca bỏng lạnh nữa là anh hạnh ơi anh Ồ. cho chờ em chút nhá đây uh, liên trả lời đi uh, phân tích cho mọi người uh, xem mọi người có nhìn thấy ảnh hôm này không ạ đâu rồi để em bật zoom qua một cái điện thoại khác để em theo dõi luôn đây thế thì ờ, đối với ca vừa rồi nhá là tất cả đối với ca bỏng mới bỏng xong ấy thì thường là hai ba ngày nó chưa có mùi gì gì đâu chúng ta chỉ làm sạch cái màng màng cái nào nó ok ngay đối với ca của Tuấn Anh các bạn nhìn thấy nó bỏng cháy hết lên nhưng nếu như chúng ta đây nhá chúng ta nhìn kỹ lên nhá màng tế bào được tái tạo nhá từng mạch máu từng mạch máu là đều đều đều được phát triển đấy nha mọi người nhìn thấy không ạ từng mạch máu đều được phát triển đây thì sự mà cái sự mà mà triển khai về vấn đề bỏng ấy thì chúng ta hoàn toàn tự tin là không có gì vượt mặt được sms này ở đây ấy, rằng là nếu như bạn uh, Tuấn Anh này mà được tiếp cận chúng ta ngay từ những ngày đầu ngay từ những ngày đầu mà bạn mới bỏng dù bạn bỏng nặng mấy thì nặng nếu như các mọi người chúng hình dung như này này nếu bỏng chỉ bỏng ở đôi chân như thế này chẳng như có bỏng đến cả đùi chúng ta hoàn toàn có thể giúp được có những ca bỏng mà bỏng toàn thân thì đôi khi nó còn do vấn đề sốc nhiệt rồi những vấn đề này vấn đề khác thì chúng ta có thể rằng là nó có những yếu tố rủi ro mặc dù chúng ta muốn giúp nhưng uh, nhớ rằng là cái cái cái duyên cái nghiệp của họ nó đến và nó ảnh hưởng thì ờ, cả một đội nhóm chúng ta bị ảnh hưởng theo nên là là Ờ, còn những cái bỏng mà toàn tay này hay toàn hai tay hay toàn hai chân hay là bỏng một cả một khu bụng chúng ta xử lý như một cách rất đơn giản quay trở lại với cái câu chuyện bỏng của Tuấn Anh thì uh, Liên Trần chia sẻ rất rõ ràng rồi mọi người cần lưu ý như thế này đầu tiên vẫn phải nguồn nước nhé cái thứ hai rằng là độ cái việc thứ hai là quan sát vết thương và bằng mọi giá bằng mọi giá có những vết thương là là nó bị uh, mọng nước có những cái vết thương mà nó chưa bị hoại tử mà nó mới ấy, nước nó phồng lên cả một cái nắm như một nắm đấm này chẳng mọi người cần phải bằng có những người thì nói rằng là lấy kim chọc ra lấy kim chọc ra đó chỉ là một cách thôi nhưng cố gắng cắt được nó cái màng nó to to ra một chút cái màng lấy cái kéo cắt cái đấy nó không đau đâu cắt được cái cái cái vảy đấy đi còn những cái mà nó nó hơi phồng lên hơi phồng lên một tí thì bạn châm nó xuống được và không cần phải bóc bóc thì nó, mọi người quan sát là bóc nó sẽ lâu hơn bóc nó sẽ lâu khỏi hơn thì những cái phòng to ấy, thì đừng có châm là vì châm là đôi khi nước mai nó lại lại phòng lên đó thì cắt ra một mẩu cắt ra một mẩu để nó vào cái đầu đũa thôi chẳng hạn cắt ra cái để cho nó hở hẳn ra và nước nó được ờ, ra ngoài và bản thân nước sẽ A tiếp cận vào thì đối với mù dịch rằng là chúng ta buộc phải bắt buộc mặc dù nhìn kinh đến mấy thì kinh chúng ta bắt buộc là phải làm sạch mù dịch ngay lập tức <coughs> quay trở lại cùng một ca bỏng như thế nhưng mà thời gian đến cả tháng trời chúng ta mới giúp được Tuấn Anh như cùng một ca bỏng mà xin lỗi rằng là ca bỏng này cũng sẽ là nặng nhưng đến cùng cái thời gian đấy là gần như chúng ta tìm không còn dấu hiệu của bỏng đây nghĩa là ví dụ như thế này đây mà chậm thi cùng cá bỏng đấy ví dụ như là ca của qua quả Thái Nguyên ca của Thái Nguyên đây chạy ờ, cái này là em cũng có thể phân tích nãy Liên cũng đã nói rồi em phân tích nhanh để đi vào một cái ca bỏng ngày mai Liên sẽ làm và cách của Liên làm sẽ như thế nào đây là một ca bỏng ờ, của ờ, bạn ờ, Quân ở trên Thái Nguyên các bạn phân tích nhìn đây này tất cả da nó đã bị lột hết này bỏng nó hết da ra đây này và cách chữa bỏng thông thường tại bệnh viện đây này các bạn nhìn đây này. cách chữa bỏng thông thường bệnh viện này luôn băng bó như thế này và mỗi một lần một ngày là chúng ta phải thay băng một lần và chúng ta lại lột bỏng nhẹ hay bỏng nặng đều như thế trừ khi quá nhẹ không nói đều băng này các bạn nhìn thấy mù dịch nó đóng vào nó vẩy vào như thế này cái gì thế ơi em ơi không thấy gì đâu cho trong mạng đấy cũng vẫn cùng cách chia sẻ vừa rồi thôi mà chắc là do mạng nghe nghe không loát được chắc mạng thôi giờ đây có nhìn thấy chưa nhìn chưa anh ơi <coughs> đấy nhá đối với tha của vai của bạn quân ở thái nguyên đấy mọi người nhìn nhá mọi người nhìn có phải là cái cái bỏng nó toát hết cả chân cả tay ra đây không nó toát hết da ra đây không và cách chữa bỏng thông thường tại bệnh viện rằng là đều băng bó như thế này đều băng bó như này mỗi ngày thay băng một lần bạn nhìn thấy là nó đóng vảy đóng ấy như này và rất là đau đớn đây là một cánh tay còn ờ, thay còn được nhưng nếu toàn chân toàn tiếc thì thay rất ờ, hầu hết vòng nào cũng đều phải như thế thôi thế thì đối với ca này ấy, là liên trần đầu tiên làm như nào ạ cũng pha tỷ lệ một năm đến một sáu và bạn ấy à, xử lý một lần đầu đây là tất cả các mũ dịch này chỗ này là cũng được lấy đi hết này mặc dù trên đây rằng là chưa lấy được nhưng mọi người nhìn kỹ ạ <coughs> là nó băng màng luôn nó khô đét ngay lập tức không còn mũ dịch tí nào không còn mũ dịch tí nào và tiếp theo đây à đây là cái ảnh uh, lúc đầu thôi đây là cách uh, chữa bột bỏng ở bệnh viện sóng đầu họ băng lại đây là tầm 11 ngày các bạn nhìn ạ 11 ngày nó lên từng lỗ chân lông đây là vì bỏng của quân này với có 3 ngày chúng ta đã được tiếp cận chứ không như bỏng của Tuấn Anh ờ, đến ờ, mấy tháng trời nó thối thì rồi thì nó nhanh như thế này và đây hình như là 21 ngày 21 ngày cái này và 21 đây ngày 20... cái kia là 28 ngày cái đấy là 28 ngày cái này là 28 ngày các bạn nhìn thấy không ạ không còn dấu hiệu của bỏng luôn đúng không chỉ còn một tí tí tí ở chỗ này là nó hơi chợ, ờ, ấy nhưng nó không để lại sẹo còn nếu bình thường ra nếu cái ca bỏng này chữa tại bệnh viện thì sẹo trăng chịu chỉ có tay thì cái cách của liên trần là đối với cái ca này ấy, là cũng phải như thế này cũng đều phải làm như thế này đây ạ à, với cái này là cũng phải làm hết cái mù dịch ở đây nhưng vì cái vết thương mà nó chưa tổn thương nhiều nó chưa tổn thương nhiều nên là làm cái này rất dễ sạch đấy làm cái này rất dễ sạch nên là là ví dụ như là ở đây nha ví dụ như ở đây có cái vết bỏng cái những cái phòng phòng như này, này nếu như mọi người làm ấy thì mọi người cái, cái vết này là nếu như ngày xưa là đầu tiên là mọi người cũng vẫn lột này nhưng bây giờ nó không cần lột nhá những cái vết mà nó không có phồng phồng nên nó không cần lột này những cái bỏng nước ở chỗ này, này những cái bỏng nước đấy phồng phồng lên như này mọi người lấy kéo cắt ra cho nó hở to ra một tí để nước nó tiếp cận vào trong và đương nhiên nó cái này cái này cái này anh Nam từ từ để nhắc mọi người tí lưu ý chỗ này chút này những cái chỗ phồng này này mọi người hãy mạnh dạn tay lên một chút đừng lấy kim chọc có nghĩa là người nhà thì đương nhiên là người ta nghĩ là mình lấy kéo cắt hết ra thì cái cái cảm giác của người ta người ta sợ rằng là à cắt hết ra như vậy thì nó sẽ bị rát nhưng mọi người yên tâm rằng là hoàn toàn không rát bởi vì khi mà dùng Smart Eye của chúng ta 30 phút sau nó đã khô rồi nó đã xe rồi thì không bao giờ rát nên không phải lo nên là giống như hôm vừa rồi Linh và một số các bạn xử lý là các bạn cứ lấy cái kim với lại cái đầu của cái xi lanh ấy các bạn chọc thì mọi người phải hiểu rằng là mình chọc như vậy nước nó không ra được hết và trong cái quá trình mình ngâm cái vết chọc đấy nó lại liền lại và hôm sau nó lại phồng lên và mấy ngày rồi các bạn không khô được vì cái tội là các bạn cứ lấy kim chọc chọc chọc chọc được một hai cái lỗ kim nhỏ đấy là không ăn thua lấy hẳn kéo bấm những cái chỗ mà không phồng lên thì mình đừng cố bóc ra thì nó sẽ rất là rát nhưng cái chỗ phồng như này mọi người cứ lấy hẳn cái nếu như có cái kéo bấm may ấy thợ may ấy ừ, các bạn cứ cắt luôn cắt luôn. luôn cả cái phần da đấy ra thì khi mà cắt được ra như vậy khi mà các bạn dùng sabana các bạn ngâm thì nói thật toàn bộ sờ bắt a nó sẽ ngấm được vào cái phần ở bên trong 30 phút sau khô luôn giống như hôm vừa rồi bạn tuyết xử lý nếu như mạnh tay được như tuyết tuyết lấy hẳn kéo cắt cắt mà luôn lấy luôn hẳn kéo bình thường ấy bởi vì cái vết phòng của của bé nó khá lớn bạn ấy lấy luôn kéo bạn ấy cắt rạch luôn và cho ngồi xuống chậu nước thì hoàn toàn cái nước smart hai nó ngấm được vào cái phần mà chúng ta cắt đi như vậy thì 30 phút sau nó khô nếu các bạn làm chuẩn các bạn đừng run lên nhớ rằng smart a là chân ái của bỏng với các vết rộp như này chúng ta cứ cắt hẳn ra cắt ra để cho smartphone nó tiếp xúc được càng nhiều càng tốt cắt rách hẳn ra chứ mọi người cứ lấy kim mọi người cứ chọc chọc chọc chọc vài lốt thì nói thật là nên để ý rồi tất cả những người mà không bạo tay dùng kim xử lý mất hai ba hôm nó cũng không khô được bởi vì sao nó lại liền vào và cái dịch ở bên trong đấy nó vẫn cứ chảy ra cứ thi thoảng nó dỉ ra xong người nhà thì sốt ruột xong mình mình thì không xử lý được xong người nhà thì cái nước nó ra thì người ta thấy nó chưa khô người ta lại bảo chị ơi nó nước nó vẫn còn rồi chị ơi như này nó có nhiễm trùng không rồi như này chân em nó có làm sao không như này chân tay em nó có làm sao không thứ nhất là tạo cái sự lo lắng cho người người người nhà người ta cũng bị lo lắng và bản thân mình thấy cái vết thương chưa khô mình cũng bị tâm lý thế nên là những cái vết phồng rộp như này mọi người cứ lấy kéo mọi người cắt rách to hẳn nó ra không phải sợ gì cả các bạn càng rón rén càng sợ càng là lo cái vấn đề gọi là chóc ừ, nó rách hẳn ra như vậy nó có rát hay không cái nọ thế kia các bạn càng rón rén thì sau các bạn xử lý sẽ càng khó nó sẽ mất mấy ngày liền nó không khô được các bạn càng sốt ruột đấy đấy là liền, liền lưu ý cái vấn đề các cái phòng ruột của vết bỏng cho mọi người như vậy ừ. còn như ờ, ca của bạn quân như cánh tay này của bạn quân là hôm đấy hai chị em nhá ngồi ngâm mấy tiếng đồng hồ để bóc toàn bộ cái cái tay này là cái tay lúc chưa chưa băng khi mà vào trong bệnh viện 3 ngày ở bệnh viện đu thái nguyên họ băng kín vào nó tạo thành mủ ở cái cổ tay của bạn ấy rất là nhiều và liên nang phải ngâm ba chậu nước để bóc dần bóc dần cái cái cái băng gạt ra nhẹ nhàng cho bạn ấy hết mức để cho bạn ấy không bị đau đó sau đó thì làm sạch hết toàn bộ phần mủ đấy cho bạn bạn ấy thì chưa có vẩy bởi vì bạn ấy mới cái vết thương này của quân là hôm đấy liên lên lên cướp bạn ấy ra khỏi bệnh viện là lúc đấy mới có 3 ngày bạn bị băng bó trong bệnh viện 3 ngày còn cái ca ngày mai lại lên cướp tiếp nhưng ca ngày mai thì ờ, anh làm cho cái hình ảnh ờ, của cái ca thái nguyên ngày mai lên lúc tối em gửi cho anh ấy anh có đấy không đây đang gửi đây nó chưa lên đây này ca này là nó liên nói luôn rồi à? lại lên cướp tiếp bởi vì ca này cũng đang ở trong bệnh viện gọi là bệnh viện A hay bệnh viện E gì ở thái, trên Thái Nguyên đấy thì uh, ca này là bị uh, bỏng điện đấy mọi người nhìn thấy chưa với ca này thì uh, <laughs> theo mọi người thì sẽ làm như thế nào ca này nó đang đẩy lên rất là nhiều mũ mà cái ảnh cái lúc trước khi vào ấy nó rất là nhẹ nó chỉ là bị uh, bong chảy cái phần da bên trên thôi thế mà vào viện bây giờ là 10 12 ngày mà các bạn nhìn thấy xem các bạn có nhìn thấy cái trắng trắng ở bên trên không cái trắng trắng ở bên trên đấy là liên bảo bạn ấy là bỏ ra để chụp ảnh cho liên đấy cái trắng trắng ở trên góc màn hình kìa anh nam đưa tay vào cái bên trên đấy cái chỗ trắng trắng bên trên là cái đấy đấy đấy cái đấy là băng gạt đấy băng gạt bệnh viện nó bó chặt vào ấy liên bắt bạn ấy bỏ ra để chụp ảnh cho liên bởi vì là anh rể của bạn ấy gửi cho liên thì là cái ảnh đấy là cái ảnh lúc đầu thì nó chỉ bị là trượt ra ra thôi chứ nó không bị kinh khủng như này đâu nhìn cái ảnh ban đầu nhìn nó nó không có cái gì gọi là khó xử lý ừ. cả thế nhưng mà vào bệnh viện hơn chục ngày và bây giờ ngày nào nó cũng bó vào là nó nó bị thành mủ lên như vậy đấy mọi người nhìn thấy chưa tí nữa lên gửi cái ảnh mà lúc ờ, lúc lúc chưa băng bó cho mọi người xem nhìn nó rất là dễ xử lý thôi nó không có một chút nào cả đấy nhưng trong quá trình 10 ngày bệnh viện họ ủ vào bây giờ, bây giờ thấy thối ra được còn gì nữa như này là ngày mai là lên là liên sẽ phải làm ngâm và làm sạch hết toàn bộ cái phần vẩy mủ này cái chỗ này là chân lên tay hay là cái gì liên nhỉ đùi anh ơi đùi đùi đùi đùi con ở dưới dưới bàn chân nhẹ hơn thật ra đối với ca này này may nó với đây là với có mười mấy ngày chứ nếu như ca này tầm khoảng hai tháng ấy, thì nó còn thối nữa và bắt đầu là có khéo còn phải vá lung tung hết cái cả rồi nhìn thế thôi uh, với ca này nếu làm sạch uh, là nó cũng uh, cũng cũng nhanh đỏ lại thịt nhanh đỏ lại tế bào thôi chứ không không không không không như ca của Tuấn Anh đâu là vì nó vẫn còn uh, tổn thương nó chưa sâu với hơn 10 ngày tổn thương chưa sâu thế thì đối với ca bỏng ấy thì như này này uh, chúng ta là thừa biết chúng ta thừa biết rằng là chúng ta chúng phải bỏ bỏng nó rất là là đơn giản rồi ca này nếu chưa sử dụng chúng ta đơn giản ngay từ đầu thì nó không như thế này các bạn biết rằng là tại ở bệnh viện nhé đương nhiên là kháng sinh kháng sinh và các cái nước sát khuẩn ở bên ngoài nhưng mà các nước sát khuẩn đấy ấy, nó sẽ nói rằng là nó không thể sạch được ờ, mọi người tắt hộ mic không thể sạch được không thể sạch được thì là nó với nên bưng mù này mọi người nhìn thấy mù dịch nữa không ạ đây ạ mù dịch như này ạ nhưng nếu như cùng cái ca này là ngày mai Samara làm xong tầm khoảng 30 phút là nó đã khô ngay lập tức và với ca này thì gần như là uh, chắc chắn là bây giờ bạn vẫn đang phải dùng kháng sinh nếu ca này chỉ dùng bôi ngoài không mà không dùng kháng sinh Ờ, với cách thông thường ấy thì nó sẽ sưng nó tấy nó xin lỗi rằng là mà còn gây sốt luôn trực tiếp nhưng với smart a chắc chắn là ngày mai chúng ta bỏ được kháng sinh ca này với ca này thì quay trở lại với cái việc rằng là ở ờ, các vết thương to như thế này này thì đương nhiên chúng ta vẫn phải điều chỉnh tỷ lệ chúng ta phải điều chỉnh tỷ lệ không nó sẽ căng nó sẽ rát cái việc căng việc hư như này nhá việc là chúng ta có nhớ với cái tỷ lệ nó cao thì nó chỉ gây căng rát có những người căng rát quá thì nó sẽ gây đau nó nhức và có những đôi khi nó còn toát ra ra nó toát ra ra nhưng cái việc toát ra đấy cái việc toát ra đấy cũng không đáng ngại không đáng ngại nó không nghĩa là không phải là nó quá nồng độ thì ờ, thì nó gây ra ảnh hưởng tới tính mạng hay nó ảnh hưởng tới sức khỏe chẳng như của bọn quân thời gian đầu chúng ta cứ áp dụng có một sáu bạn đau quá bạn còn cò và tay lại này nhưng mà đến dần dần rồi nó hết đau thì nó vẫn là bình thường cái tay bạn vẫn bình thường nên cái tỷ lệ thì chúng ta đối với vết thương thở to thì uh, dù rằng là bạn ở đội nhóm nào bạn là cộng tác viên mới hay bạn là bất kỳ ai thì hãy mạnh dạn hỏi đẩy vào nhóm để đội nhóm giúp đỡ mục tiêu của chúng ta là giúp người chứ không phải là mục tiêu chúng ta thể hiện cái gì ở đây là vì có thể bạn chưa kinh nghiệm thôi có những người nó xin lỗi rằng là nhìn ca những cái ca chẳng như sùi màu gà nhé cái ca sùi màu gà nhìn thấy rất đơn giản thế thôi nhưng nếu như không phải xe ma tiếp cận nếu bạn mà dùng cồn iốt hay này nọ nhé hay là những cái vật dụng khác nhé bạn dùng mà chỉ cần nói xin lỗi rằng là chân tay bạn bị xước hay là bạn vô tình bạn à, bạn dây ra đâu đó và rồi bạn xin lỗi rằng chị em mà đi vệ sinh hay anh em đi vệ sinh lại cầm vào cơ quan sinh dục chẳng là nó lây sang cho mình hoặc là bạn bôi ra đâu đó như A thì dù rằng là cái mủ dịch của ở đấy cái ờ, mù dịch đấy thì uh, nó vẫn là ok đấy có bạn nào bạn nói rằng là đào tạo uh, về phụ khoa à, tí nữa thì liên sẽ nói qua về phụ khoa nhưng đối với vết thương hở to nha mọi người lưu ý nhé vấn đề tỷ lệ thực ra nói tỷ lệ nó không phải là một công thức cố định đâu mọi người cần quan sát đối với, với, với quan sát rằng là điều chỉnh nó giống như là à nó khô nó phù hợp như thế rồi nhưng cũng có những cái ví dụ như bạn bạn đang điều chỉnh tỷ lệ là tầm 110 hay 115 nhưng mủ dịch tự nhiên nó lên nhiều chẳng bạn lại phải tiếp tục nồng độ cao hơn. hơn lại phải rút về cho nó đặc hơn bạn lại phải cao hơn để cho nó khô đấy chứ đừng để nó khô quá mà nó gây đau thế thôi chứ nó không phải là một cái gì nó nó nó, nó cứ đúng ôm trước chị Liên cứ bảo một hai mươi và chúng ta cứ sang một hai mươi và nó không khô được không khô được thì chúng ta tìm nguyên nhân một nguồn nước hai là vừa mới bị ba rằng là uh, tỷ lệ chưa ổn thế thì chúng ta lại phải tiếp tục quay trở về nồng độ cao hơn một chút chúng ta tự điều chỉnh được thôi đấy thì chúng ta phải quan sát <coughs> còn vết thương ở vâng, khâu cái vết thương ở khâu nhá thì thực ra là cũng không có gì phải đào tạo đâu vết thương ở khâu ấy nếu mọi người để nồng độ cao nó khô bên ngoài ngay lập tức nhưng bên trong nó mưng ngủ nên buộc chúng ta cần phải tỷ lệ 110 115 cũng vẫn ok ờ, và đừng để vì những ngày đầu là đội nhóm của Sài Nam ta để nồng độ cao bên ngoài nó khô bên trong nó mủ thế nên đâm ra là đối với vết mủ à, đối với thương khâu chúng ta cứ một phần mười mười một phần mười lăm còn nếu vết thương không đông thì bạn một một không được nhưng mà nó cũng không cần thiết thì ờ, có một vấn đề nữa rằng là vấn đề về phụ khoa cũng là một cái chủ đề mà mà khá là là là là chị em cũng khá là cần vì thực tế rằng là ai cũng phụ khoa những chị em ở trên này trừ những em sinh viên sinh viên hình như không có ở đây còn chị em nào cũng thuộc phụ khoa rồi đó ai bảo không cũng có đấy nên là liền đào tạo đi trăm phần trăm ở đây phần nào chị em nào cũng đã từng phụ khoa không phải cười bằng thật luôn ngày đầu em lan tỏa sớm a à, suốt ngày em nói về phụ khoa thôi mọi người cứ bảo em làm suốt ngày nó bim bim nhưng mà thật những người con gái những người mà chị em phụ nữ những người chị em phụ nữ hãy thực ra là gì anh em tư vấn phụ khoa rất ngượng Những chị em phụ nữ đánh mạnh vào phụ khoa phụ khoa xin lỗi rằng là trên 50 phần trăm phụ nữ cần nên là cái vấn đề phụ khoa mọi người có thể tự tin nói thực ra các trải nghiệm mà nhất là những khách hàng phản hồi thì chúng ta có thể che tên họ đi một chút để cho nó đỡ nhạy cảm đấy tôi liên liên tiếp tục phụ khoa đi phụ khoa thì không có hình ảnh đâu anh nam chẳng có hình ảnh nào để đưa lên đâu <laughs> thực ra thì uh, phụ khoa hay là tất cả các vấn đề khác thì uh, em chốt lại cái cái cái cái tóm của anh tóm tắt của anh nam được vừa nãy là như này với bất cứ vấn đề gì là mọi người không lên cố định một cái tỷ lệ nào nếu ví dụ như là như vừa nãy như vết thương như anh nam nói rằng là uh, chị liên bảo là tỷ lệ một mười một mười lăm một hai mươi đấy là khi mà các bạn xử lý nó khô rồi thì các bạn dùng tỷ lệ loãng đấy để các bạn để cho cái tế bào nó tái tạo thôi cái tỷ lệ đấy là tỷ lệ dành cho vết thương đã khô đã ok thì chúng ta dùng các tỷ lệ loãng để nó tái tạo tế bào hàng ngày để không để lại sẹo có những cái trường hợp giống như của bạn quân là lúc đầu là nó màu hồng nó màu hồng là nó lệch tông so với màu da đúng không chúng ta vẫn dùng như thế để cho nó đều màu da thôi thế nhưng mà nếu như ví dụ như cái vết thương mà nó chưa khô thì chúng ta lại vẫn vẫn phải lại điều chỉnh tạc hơn có những lúc miên đang một mười nhá về dùng trực tiếp là chuyện bình thường bởi vì khi đang dùng tỷ lệ một mười mà chẳng may trong cái quá trình mà mủ nó đẩy ra lúc đấy chúng ta lại phải quay về tỷ lệ một ba một năm hoặc thậm chí là là có những cái vết như là bạn à, rắn cắn của bạn bạn Vân Xuân cũng vậy mọi người có thể mọi người có biết là trong một cái diện tích chân nhỏ nhỏ như này nên phải dùng đến hai ba tỷ lệ bên ngoài dùng tỷ lệ một mười một mười lăm bình thường nhưng bên trong còn phải dùng trực tiếp đắp đấy thế hôm trước thì dùng một một mười một năm nó không cô hôm sau đắp trực tiếp luôn nó vẫn có nghĩa là chúng ta linh hoạt về cái vấn đề điều chỉnh tỷ lệ chứ không cố định một cái tỷ lệ nào hết thì bây giờ liên chia sẻ về vấn đề phụ khoa cũng thế nhá vấn đề phụ khoa thì cái tỷ lệ này cũng là cái mà mọi người hay mắc ở cái chỗ nào hướng dẫn một ba cứ để khách dùng như vậy một ba thôi cái đấy là cái mọi người hay sai nhất liên nói điển hình ca gần nhất là ca ngày hôm qua ở thanh hóa <laughs> thì uh, bạn ấy có nhắn tin <laughs> hỏi liên và gọi điện hỏi liên là chị ơi chị sao em ờ, dùng cái tỷ lệ 120 mà lúc đầu thì em bị nhẹ xong là càng ngày nó càng nặng thế thì liên có hỏi rằng là thế bây giờ tình trạng của bạn ấy như nào của bạn như nào mọi người cố gắng giúp liên là như này này trước khi mà mọi người tư vấn phụ khoa mọi người cố gắng hỏi cho nên là tình trạng hiện tại của chị của bạn của cô đang là như thế nào dịch màu gì dịch trong dịch đục hay màu gì bã động, nước gạo hay là sữa hoặc là màu vàng hoặc màu xanh sang màu xanh là nặng rồi nhá đã đến màu vàng màu xanh hôi tanh là nó sang nặng rồi còn nếu ở cái mức độ gọi là nước gạo màu trong hoặc là nước trong hoặc màu gạo hoặc là có bã đậu thì nó ở cái mức độ vừa bắt đầu vào đang hiện tượng viêm thế nhưng mà với các tình trạng bắt đầu từ sang màu vàng và màu xanh là nặng rồi màu vàng màu xanh các bạn cứ xác định luôn là tỷ lệ đặc với mùa này chúng ta có thể dùng 15 mùa kia chúng ta có thể chỉnh hẳn xuống 13 thế nhưng cái này nó lại ở cái chỗ như này này mọi người hay mắc ở chỗ này này như hôm qua cái bạn kia bạn hỏi rằng là em dùng tỷ lệ 120 em bơm vào trong mà tại sao dịch nó vẫn ra chị thế thì hôm qua hỏi bạn là thế bây giờ hiện tượng dịch của bạn ra như nào nó bảo chị ơi ra ướt luôn cả quần luôn em phải đóng băng vệ sinh hàng ngày mà cứ vài tiếng em lại phải thay nó ướt ra ướt hết thế mà mình nói là thế bây giờ cái dịch của bạn nó đang màu gì thì bạn ấy nói là sang màu vàng và có mùi hôi thế mình bảo đây là bạn đang viêm nặng rồi cái tỷ lệ 120 mà bơm vào trong chỉ dành cho những người mà khi người ta đã xử lý xong ok rồi thì mới dùng tỷ lệ đấy để thi thoảng dùng bơm vào bên trong ví dụ ngày đến tháng chẳng hạn hoặc lúc quan hệ vợ chồng xong chẳng hạn thì chúng ta bơm vào bên trong để cho nó sạch thì chúng ta mới dùng tỷ lệ 120 chứ tỷ lệ 120 là tỷ lệ dành cho người không bị viêm thế bây giờ bạn ấy đang bị viêm như thế mà bây giờ dùng tỷ lệ 120 làm sao nó đỡ được đang bị dịch như thế mà lại dịch nó ra rất nhiều như vậy mà dùng tỷ lệ 120 thì làm sao mà nó xử lý được bên trong chúng bên trong cái cổ tử cung nó đang bị viêm thế khi mà bạn ấy bơm vào như thế bơm loãng như vậy thì làm sao mà xử lý được thì hôm qua liên có chỉnh cho bạn ấy về tỷ lệ 15 và liên nói rằng là bây giờ bạn dùng cho mình tỷ lệ 15 một ngày bạn bơm cho mình 3 lần và mỗi một lần khi bạn bơm xong thì bạn co giúp mình cái chân và bạn ngồi ở trong cái cái cái toilet nhà bạn bạn ngồi bạn xem tiktok bạn xem cái gì cho mình đó thì bạn xem bạn ngồi cho mình trong vòng 10 đến 15 phút để làm gì khi mà mình co chân lên như vậy thì cái nước mà mình bơm vào trong ấy nó giữ được lại ở bên trong mà nó không chảy ra luôn chứ còn bình thường mà mình vừa mới bơm vào xong mình đứng lên luôn thì ai dùng bình thì mọi người biết rồi nếu như mọi người không có bình thì chúng ta có thể ngâm thì Niên cũng khuyên mọi người một câu rằng là cái bình nó không đáng là bao nhiêu lên khuyên khách dùng bình thì nó tiện hơn là do ngâm rất ngâm rất nhiều ngâm thứ nhất là nó lích kích lách cách xong cái thứ hai là nó tốn cái thứ ba nữa là phải ngồi nguyên cả vào một cái chậu trừ khi nếu ví dụ muốn xử lý luôn cả chỉ thì chúng ta có thể dùng cách ngâm thì để xử lý kết hợp vừa phụ khoa vừa trị nhưng nói thẳng luôn nhé ngâm thì các bạn chỉ ờ, trong các trường hợp viêm nhẹ phù ờ, bã đậu hoặc là nước gạo hoặc dạng sữa thôi chứ còn nếu mà sang màu xanh có hôi tanh thì mọi người ngâm như vậy sẽ không ăn thua bởi vì mình ngâm như vậy thì cái quá trình mình ngồi xổm ấy nó hơi bị gấp đùi vào nên là cái nước Smart A của chúng ta pha tỷ lệ nó không vào được bên trong bao nhiêu đâu nó vẫn ở bên bên ngoài ấy. nên nó sẽ không hiệu quả lên nếu ví dụ không có bình thì buộc phải dùng xi lanh bơm vào trong nhưng cái xi lanh thì nói thật là cái đầu của nó rất là ngắn nó cũng không vào được đáng kể lên với các trường hợp bị viêm lặng khuyến khích là ừ. lên có bình xử lý nó sẽ dễ hơn và nó sẽ triệt để tận sâu bên trong hơn chứ còn nếu mà không thì các bạn xử lý bằng xi lanh nó cũng không dứt điểm được đâu nó luôn là như vậy xi lanh nó có một tí ngăn con con này làm sao đưa được vào bên trong thế vậy thì với phụ khoa thì ừ. ờ, mọi người hỏi cái tình trạng của khách nếu như tình trạng khách ở các cái gọi là dịch bã đậu hoặc là dịch trong hoặc dịch nước gạo thì mọi người có thể dùng cái tỷ lệ từ 18 đến 110 có bình thì dùng tỷ lệ 18 đến 110 các bạn bơm vào bên trong đấy còn nếu mà ngâm thì sẽ phải đặc hơn nhé bởi vì sao ngâm nó không vào được bao nhiêu mà ngâm mọi người mà ngâm với tỷ lệ loãng thì sẽ không ăn thua vì ngâm nó không không vào được mấy đâu ngâm nó chỉ vào được một phần nào đấy rồi nhưng mà bình ấy thì mọi người phải nhớ rằng là cái vòi của cái bình nó rơi vào 10 đến 15 xong phân cơ nó đưa sâu vào bên trong cổ tử cung nếu mà chúng ta dùng đưa sâu vào bên trong vậy thì chúng ta không nên dùng cái tỷ lệ quá đặc với những người bị ở cái dạng gọi là nhẹ thôi thì chúng ta chỉ dùng tỷ lệ từ 18 110 thế nhưng cái 18 110 mọi người lưu ý giúp mình này 18 110 hay 15 13 cũng vậy đừng có áp dụng cái tỷ lệ đấy nguyên cả tuần rồi mà khi mà chúng ta đưa vào bên trong rồi khi mà bị viêm như vậy ví dụ như khách này của liên là liên đang hướng dẫn là dùng bình bơm vào bên trong bạn ấy có bình mà bơm vào bên trong tỷ lệ 15 ngày 3 lần và mỗi một lần giữ như vậy ngồi trên toilet giữ như vậy 10 đến 15 phút để nước nó giữ bên trong nó xử lý cái viêm ở trong trong trong trong cổ tử cung của bạn ấy sau đó thì hai ngày liên dặn rằng trong hai ngày bạn quan sát xem nếu mà cái dịch của bạn nó giảm dần ấy có nghĩa là đương nhiên là lúc đầu là dịch nó sẽ nhiều thì mình bơm như vậy một ngày ba lần cơ mà sau hai ngày nó sẽ rơi vào khoảng 6 đến 7 lần là cái dịch nó sẽ giảm dần thì không thể dùng cái tỷ lệ 15 đấy được mãi nếu mà thấy nó giảm dần nó bớt dần thì chúng ta cũng phải hạ tỷ lệ dần theo dần theo cũng giống như vết thương hở cũng thế thôi chả qua cái vết viêm này là nó ở bên trong chúng ta không nhìn thấy thôi thì nó cũng giống như các vết viêm ngoài da thôi nếu chúng ta thấy khô thì chúng ta phải hạ tỷ lệ loãng dần chứ không thể là chúng ta thấy khô chúng ta cứ trực tiếp chúng ta bôi vào các vết thương hoặc là một tỷ lệ một ba một năm được thì phụ khoa cũng thế nếu như mà bơm vào bên trong mà tỷ lệ một ba một năm một hôm đầu hai hôm đầu thấy nó đỡ nó hết rồi thì phải hạ nó loãng ra hạ ra tỷ lệ một mười hạ dần ra tỷ lệ một mười sau đó thì hạ dần ra tỷ lệ 115 cho đến lúc mà khi nào nó sạch hết rồi thì chúng ta mới quay về tỷ lệ 110 và mọi người lên khuyên tất cả các chị em nào đừng bao giờ mọi người nghĩ rằng là mọi người xử lý bằng Smart A xong rồi thì là không dùng nữa và có rất nhiều khách hỏi liên là chị ơi em xử lý như vậy khi mà em khỏi rồi em có phải dùng nữa không vậy thì hỏi luôn là tại sao hôm nay bạn tắm ngày mai bạn vẫn phải tắm bởi vì làm sao phụ khoa mọi người thừa biết là rất rất dễ viêm nhiễm yếu tố nào từ quần từ quần áo từ trong quá trình cái ngày đèn đỏ chúng ta đóng băng quá quá lâu nó cũng bị rồi ẩm ướt nó cũng bị đúng không ạ nó rất là nhiều yếu tố thì có thể là mình xử lý cho bạn ấy khỏi rồi nhưng tháng sau bạn ấy bị hành kinh bạn ấy không giữ được sạch sẽ rồi là các cái yếu tố của bạn ấy rồi là quan hệ vợ chồng rồi mọi thứ thì nó lại nhiễm lại nó là cái chuyện bình thường nên cái vấn đề phụ khoa đừng có bao giờ bảo là em hết rồi em có thể dùng nữa không thế vậy hết rồi thì tại sao bạn không tắm một ngày sạch cho cả năm đi đúng không ạ nên là cái vấn đề nó nhiễm lại nó là chuyện bình thường thế nhưng nếu mà chúng ta có smart a chúng ta rửa hàng ngày chúng ta không rời smart a ra thì không bao giờ nhiễm lại được nói luôn là từ ngày liên dùng smart a liên không có cái khái niệm viêm phụ khoa là gì liên không có khái niệm da dịch da nhầy là gì không cần mặc quần lót luôn nói thẳng luôn với các bạn rằng là ở nhà mặc mỗi cái quần đùi rộng thùng thình trời mùa hè dọc mỗi cái quần quần đùi rộng như vậy thôi không cần mặc cái gì luôn tự tin luôn không bao giờ có một cái gì ra quần luôn cả ngày sạch sẽ khô thoáng không có gì luôn trừ khi là đến giữa ngày 14 15 nó có cái vấn đề dụng chứng thôi còn đâu hoàn toàn sạch sẽ liên rất tự tin về phụ khoa nói thẳng luôn là như vậy có thể là trên gương mặt liên không chăm chút nhiều nhưng vấn đề phụ khoa liên chăm sóc rất kỹ nên rất để ý về vấn đề phụ khoa liên rất tự tin về vấn đề phụ khoa nói đúng là như thế còn nói luôn là khi mà các bạn ví dụ như cái bạn ờ, hôm trước là có một ca ca của bạn nào ấy nhỉ cho dùng tỷ lệ 13 nhưng mà mọi người cũng lưu ý rằng là khi mọi người hướng dẫn cho các khách phụ khoa thì mọi người cũng lên theo sát họ mình không phải là quá theo sát giống như kiểu các vết thương hở nhưng một ngày cách một ngày hai ngày mọi người cũng lên hỏi lại để xem tình hình của họ như thế nào và điều chỉnh cho họ hoặc là trong quá trình mọi người hướng dẫn mọi người cũng nên hướng dẫn kỹ một chút như liên chia sẻ như này để người ta biết đường người ta tự điều chỉnh tỷ lệ cho người ta còn nếu không thì chúng ta cũng phải cách ngày cách ngày chúng ta hỏi xem tình trạng của họ như thế nào có những bệnh nhân dùng có những người dùng tỷ lệ 13 cho đến một tuần 10 ngày luôn và các bạn biết tình trạng gì nó xảy ra nó quá khô và nó lại bị viêm ngược trở lại nó quá khô thì nó rất dễ tổn thương mà nói luôn là khi mà khô như vậy với những cái người nước lon nhiều không sao với những người không có nước lon không có cảm xúc quan hệ vợ chồng nó rách nó nó rách nó xước nó tổn thương thì nó lại nhiễm lại thôi nó lại bị trở lại thôi và cái trường hợp đấy là cái trường hợp mà người ta dùng và nó bị khô quá nó còn sưng tấy hết cả lên và người ta sợ người ta bỏ luôn người ta không nhìn đến smart a luôn và người ta không thèm liên hệ lại với lại đại lý của bên mình luôn nên là mọi người lưu ý cái phụ khoa phụ khoa nó là cái vấn đề rất là nhạy cảm nó rất dễ viêm trở lại và nói thật là là chị em phụ nữ mình mà rời Smart A ra thì nói thẳng luôn là gần như là ai cũng sạch rồi lại bị lại đó là chuyện bình thường bởi vì nó còn các cái vấn đề quan hệ vợ chồng rồi đến tháng đấy mọi người về cái cái vấn đề phụ khoa liên cũng nói luôn về sau vấn đề đến tháng nó như thế này này cái cổ của chúng, cổ tử cung của chúng ta bên trong nó rỗng nhé nhưng mà mic của ai nhà ta giúp mình cái cổ tử cung của chúng ta nó rỗng nhưng mà cái cấu tạo của chúng ta khi mà nó đang là một cái khoảng rỗng như vậy và nó đưa về cái chỗ ra cái cửa âm đạo của chúng ta thì nó lại khu lại nó giống như cái hình mà cái chai ấy cái chai nước mà úp ngược xuống thì nó sẽ thu lại thì trong cái quá trình mà mà hàng tháng ấy, những cái máu động rồi những cái máu kinh ở trong đó nó không ra được hết đâu ai dùng bình thì mới hiểu ai dùng bình lần đầu tiên ấy mà ở trong những cái ngày đến tháng thì mọi người sẽ hiểu được vấn đề này khi bơm vào bên trong nó rất là nhiều những cái những cái vón rồi những cái dây dây rồi những cái lung tung ở bên trong nó ra rất nhiều đấy là lý do mà vì sao mà chúng ta cứ bị nhiễm đi nhiễm lại bị ờ, tái đi tái lại là vì như vậy chúng ta không vệ sinh sạch sẽ được trong cái quá trình đến tháng có nhiều người hỏi mình là chị ơi chị có những người mình xếp bình cho rồi sau này là mình hỏi là em ơi em nhận được bình chưa và em dùng bình như thế nào chị ơi chị ui rồi em đúng lúc em đang bị lên này em chưa dùng được thôi để đúng nào em em bị xong rồi em mới dùng trời ơi thế mình bảo cái lúc bị là cái lúc mà dễ bị viêm nhiễm nhất em không dùng để cho nó sạch thì là lúc nào em em đợi mình đợi đến lúc nào dùng cái ngày đấy là cái ngày khuyến khích mọi người lên nếu như mà đi làm thì không sao nhưng về nhà vệ sinh cái đó thì lên dùng bình và xịt luôn bên trong và cho nó sạch sẽ hoàn toàn đi nếu như mà những người nào ba ngày giống như ngày ngày trước là liên vòng kinh của liên có cái ngày kinh của liên có từ 3 đến 5 ngày thôi nhưng nó kéo dài khoảng chục ngày mọi người có biết vì sao ạ hết kinh rồi nó vẫn còn ra những cái những cái dịch những cái màu lâu lâu lâu lâu xong rồi phải đóng băng vệ sinh hàng ngày mất 3 đến 4 ngày sau nữa nó vẫn cứ ra cái màu lâu lâu ấy mọi người hiểu không có nghĩa là kinh nó không còn rồi nhưng nó vẫn còn cái màu lâu và nó ra những cái dịch ở dưới cái đấy quần nót thì mình phải lại phải đóng bao ngày nhưng mà có bình nhá ngày nào tối trước khi đi ngủ xịt một phát bên trong sạch hết toàn bộ ngủ thậm chí không phải đóng bằng ngày không phải gì luôn hết là nó hết luôn nó không dây dưa như ngày trước chúng ta chưa có bình nó cứ ở trong đấy bởi vì cái cấu tạo nó nó cua vào mà sau đó nó mới ra ngoài cửa cửa âm đạo của chúng ta nó cua vào như này này nên nó không ra được hết nó cứ dính dính ở những cái phần cua vào như này này nên là nó cứ dây dưa dây dưa mất mấy ngày liền thì bây giờ nếu như mà mọi người có bình ấy dùng bình bây giờ nó thật nên dùng mất khoảng độ ba bốn ba mươi giây đến 40 giây một lần rửa còn ngày trước mà không có bình ấy thì mỗi một lần rửa ráy rồi vệ sinh cái đấy nó rất là lâu nhưng bây giờ có bình rồi mọi người cứ cho luôn nước trực tiếp ở cái vòi hoa sen ấy vào trong cái bình đấy nó gần đầy lên còn một tí ở bên trên nắp mọi người cho khoảng độ hai ba lắp vào đầy lên thế là mọi người vặn vào cái mọi người bóp vào một bo một một lần nhưng mọi người lưu ý giúp mình cái những ai sử dụng bình nhá khi mà đưa vào để bóp thì chúng ta đừng có nhả bình ra nhá nhả bình ra là nước nó hút ngược lại ấy. cái nước bẩn mà chúng ta vừa xịt vào bên trong và những cái linh tinh ở trong trong trong um, cửa âm đạo của chúng ta nếu mà chúng ta nhả bình ra trong cái lúc mà cái vòi nó vẫn còn đang ở trong đó chúng ta nhả bình ra lập tức tất cả những cái nước nó sẽ hút ngược lại cái đầu ở trên cái lỗ của cái cái cái cái vòi của cái bình ấy chúng ta phải rút ra rút ra ngoài sau đó thì mới được mở bỏ tay ra để cho cái bình nó về vị trí ban đầu nó đàn hồi vị trí ban đầu sau đó thì lại đưa vào một lần nữa nếu như mà bình to mà liên vẫn dùng cho khách là bình 300 thì sẽ xịt được hai lần và chỉ cần một bình đấy là sẽ sạch rồi chứ đừng mọi người đừng để ở bên trong mà mọi người bóp nó rồi xong mọi người thả luôn tay ra là nó hút lại toàn bộ những cái bẩn bên trong cái bình thì nó lại không có tác dụng cuối cùng mọi người rửa nó không có tác dụng đâu đấy thì mọi người lưu ý những ai dùng bình thì cố gắng lưu ý giúp liên vấn đề đấy với cái nữa là mọi người ngày hành kinh tốt nhất là mọi người lên dùng bình cho nó sạch sẽ dùng bình ngày hành kinh sướng lắm Ui dồi, khách của em vừa mới dừng có hai lần nghiện nhẹ rồi <laughs> đấy xuân bảo là khách dùng có hai ngàn hai lần nghiện rồi nóng từ hôm qua đến hôm nay thì nhận mình <laughs> về phát là anh ngồi vào trong ngồi vào trong nhà vệ sinh và anh còn cởi ra trước xong <laughs> và anh chờ video em hướng dẫn thực ra thì uh, nó cái bình nó cũng không đáng là bao nhiêu mọi người có thể à, bảo khách lên à, Shopee đặt cũng được Lazada đặt cũng được Liên nói thật là vừa rồi Liên Liên cứ lấy một phát 100 bình 200 bình về nhưng mà <laughs> lấy về đến đâu là hết sạch đến đấy thì mọi người lên khuyến khích khách lên mua bình để dùng nó còn ai có câu hỏi gì về phụ khoa thì hỏi đi là Liên trả lời chị em uh, à, mật A nên có cái bình đấy nhá em là đàn ông nên em không biết là nó nó nó sung sướng thế nào nhưng mà thấy nghe kể rằng là À, chị em nào mà vẫn còn trong độ tuổi sinh nở rằng là dùng uh, tháng uh, dùng mấy mấy lần đấy nếu bị viêm dùng mấy cái ngày đấy là rất là là là phê đấy thế thì uh... ai mà chưa có bình mà chưa biết mua ở đâu thì có thể liên lạc liên hệ với liên để lấy bình nhá còn liên lưu ý các bạn à đằng nào cũng là một cái buổi này vụ qua liên sẽ không quay lại đâu và buổi này sẽ buổi lưu thì liên sẽ lưu ý các bạn cái vấn đề dùng bình như này nhá cái lúc cái này tốt nhất là anh nam đi chỗ khác đi ờ, nhét đây làm gì ở đây cô lắm chuyện thứ việc đấy uh, chia sẻ sau đây chia sẻ đồng nhóm riêng đây còn cả khách alo chị chị ơi alo chị liên ơi em muốn hỏi một tí ạ à. chị liên ơi em, em muốn hỏi, hỏi một, một dạ chị ơi em um, ví dụ như điều trị trong cái um, lộ tuyến cổ tử cung ấy hay còn gọi là cái viêm cổ tử cung có ừ. lết ấy gọi là lộ ừ. tuyến thì um, um, mình uh, mình có thể hướng dẫn họ từ điều trị ở nhà được hay là bắt buộc uh, họ sẽ phải đến mình để mình xử uh, mình um, rửa vệ sinh ngay cái ổ viêm và sau đó họ mới từ điều trị được á <laughs> gọi anh nào gọi anh nào gọi anh nào đến bác sĩ để đến, đến bác sĩ để xử lý cho em có điều trị phụ khoa tất tất cả những ca phụ khoa từ nặng đến nhẹ viêm nội tuyến của liên có khách độ 2, độ 3 có nghĩa là độ nặng nhất đều có nhưng chưa có ca nào mà Liên phải xử lý trực tiếp cho ai cả. Cái này thì thực ra à. là hướng dẫn mọi người là mọi người tự xử lý được mà. Nếu với các vấn đề và viêm lộ tuyến như vừa nãy em hỏi ấy thì dạ. lên yeah. hướng dẫn giống à, lên sử dụng giống như vừa nãy chị hướng dẫn là lên bơm vào trong đấy rồi, co chân lên, ngồi ở trên toilet, ngồi tư thế như này này. Ngồi trên toilet như này giữ giữ nguyên như vậy khoảng độ 10 đến 15 phút hãng đứng lên bởi vì khi mà mình giữ như vậy là nước nó giữ được ở bên trong à, tức là nó thay thay giống như là là ngâm cái vị trí bị viêm luôn đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó thay như là ngâm đấy yeah. Dạ. nước, nó giữ ở trong đấy mà yeah. Dạ. với trường hợp lặng bình thường à, bình thường với cái cái cái khách hàng của chị á thì thường thường trong à, khoảng một thời gian bao lâu thì khách phản hồi lại là nó sẽ ổn thôi chứ Phụ khoa, phụ khoa của chị em nói thật với em là có những người được có hai hôm, ba hôm đã thấy chị ơi sướng thế rồi, chị ơi em hết rồi, rồi chị em đỡ rồi. Nói chung nó nhiều. Còn những cái trường hợp mà lặng lắm thì cũng chỉ đến tầm khoảng độ một tuần à, cũng đã là gần như là ok rồi. Đấy. Liên anh ngồi như thế nào, anh ngồi lại chị xem này. chị ơi, thế, thế, thế, thế có khách đi đã à, đã ngoài khi mình, mình xong khi sử dụng họ có kiểm tra y tế qua và phản hồi cho mình về cái vết ví dụ như à, tổn thương cổ tử cung nó ổn đúng không ạ? Thực ra thì ờ, nếu như mà có những hay là trường hợp chỉ là hay là chỉ là cảm nhận thôi à? chắc là cảm nhận là tính đúng không ạ thường thường thường thường là như này này mọi người thường biết là khi mỗi một lần đi khám phụ khoa như này chị em mình là rất là ngại thế nên là uh, lúc đầu thì có những trường hợp là họ mang cho mình xem những cái ảnh mà họ đang bị lặng ấy thì mình cũng có hướng để mình xử lý cho họ thế khi mà xử lý xong thì họ thấy không ngứa rồi họ thấy mọi thứ nó sạch sẽ họ thấy không nhầy không nhớt không gì cái nào bảo họ là đi khám lại đi nhưng mà họ thấy như vậy là họ ok rồi họ cũng dạ, gần như dạ. họ không, không không không có khám lại đâu vì mọi người lười thì đi khám lắm hầu như là xem triệu chứng đúng rồi chị đúng rồi thực tế là, là như cái ca hôm qua ai mà muốn uh, mua bình thì uh, thì thì uh, chưa tìm được thì uh, gọi cho liên theo số điện thoại 0907 912277 không cái, thì không phải à, cái thực tế rằng là giả như rằng là cái phụ khoa ấy thì uh, hay là tất cả các triệu chứng từ dạ dày đại tràng hay tất cả mọi thứ ấy, mọi người phải biết như này này nếu chúng ta mà vẫn còn viêm thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện ngứa ngáy hoặc là chúng ta sẽ thấy biểu biểu hiện là từ khí hư biểu hiện dạ từ vâng, ờ, mùi dịch rồi tất cả mọi thứ còn khi mà nó lành lặn rồi thì là nó không còn biểu hiện gì cái đấy là đương nhiên à, và dạ dày đại tràng cũng thế có người thì đi khám cẩn thận đi khám có người thì không ok cái buổi đào tạo về về về vấn đề về về vết thương hở thực tế rằng là như thế này đúc kết lại như thế này ạ cái nguồn nước rất quan trọng cái tỷ lệ rất quan trọng mọi người cần quan sát và điều chín một hai hai bảy bảy mọi người lưu vào nhá <coughs> không chín không bảy chín một hai hai bảy bảy ai à? không chín không à, liên liên có thể nhắn vào nhóm đi có thể đọc nó không ấy à, cái ờ, số của liên thì thiếu chi cách có trên zalo của mình có mà trên facebook có mà tất cả mình để công khai hết mà như này nha cái cái về cái vấn đề về về từ chung lại là vết thương bỏng to hở hay là tất cả mọi thứ hay là dô la thần kinh rời leo rồi tất cả những cái vết ngã xe mà nó mù ngủ bước tác đầu tiên là phải làm sạch ngủ đi và to quá thì chúng ta điều chỉnh tỷ lệ cho nó phù hợp là cái đấy là cái lưu ý thì cái tam bắt đầu là đến bây giờ là được hơn tiếng rưỡi rồi thì cái chương trình em nhắc lại như này nhá nhắc lại là cái chương trình uh, ngày mai là em với liên sẽ lên thái nguyên để xử lý cái ca bỏng mà uh, ca bỏng uh, vì thái nguyên nó cần và nó cũng tiện cung đường thì uh, mai em sẽ liên sẽ lên để giúp cái ca đó và ca đó đã được cái rất là may cái là đã mạnh dạn ra khỏi viện ở đây đâu đó là chúng ta gần như là là lôi họ ra khỏi viện để mà giúp ờ, chứ còn nếu ở trong đó thì với cái vết thương các bạn nhìn thấy mù dịch như thế thì xin lỗi rằng là đến đôi ba tháng nữa cũng chẳng khỏi được đâu và chúng ta đối với ca đấy chúng ta có khéo nhìn như thế thôi có khéo chỉ tầm 10 15 ngày là chúng ta ok vâng. và cái chương trình em nhắc lại nhá chương trình tết nhá mọi người mọi người nên nên nên nên có chương trình ờ, nên có chương trình tết đối với những người mà còn nhiều hàng ở nhà thì cũng có thể lấy ít một lấy ít một để để triển khai cho nó đồng bộ chứ không không có thì nó rất là vô duyên người có người không nhìn nó rất là tủi thân <coughs> ok thì uh, mọi người có cái câu hỏi gì không ạ niên niên niên nhắc ờ, lưu ý mọi người một chút này có những cái này uh, mọi người phải hết sức lưu ý trong vấn đề phụ khoa nhá uh, sau khi quá trình mà quan hệ vợ chồng thì chúng ta lên bơm ở bên trong rau sạch nhưng với các trường hợp không tính toán để đẻ để sinh nở nhá còn với các trường hợp tính toán để sinh nở không được tư vấn họ rằng là quan hệ xong là bơm vào bên trong nhá họ, họ đậu được bao nhiêu họ cố gắng để họ đậu được chúng ta lại bảo họ xì hết ra thì thôi thì bằng hòa nếu mọi người lưu ý vấn đề đấy giúp mình nhá với cái nữa là lưu ý thêm một cái nữa trước khi vấn đề gọi là quan hệ nam nữ xảy ra thì không không lên bơm biết vì sao ạ bơm trước lúc đấy nó sẽ khô và nó sẽ dễ bị viêm nhiễm nó sẽ tạo các cái vết ờ, vết thương trong cái quá trình gây tổn thương trong cái quá trình mà quan hệ đó bởi vì trước khi quan hệ mà chúng ta bảo khách giống như cái bạn khách của Thanh Hóa này hôm qua đây này rửa trước và sau thì chịu rồi rửa sau thì ok nhưng mà không hiểu là nghe hướng dẫn kiểu gì lại rửa cả trước và sau rửa trước thì nó rất là khô mọi người phải hiểu rằng khi chúng ta đẩy hết toàn bộ những cái dịch về bên trong ờ, cái ờ, âm đạo của chúng ta nó có một cái chất gọi là để giữ ẩm ở bên trong đấy cho cho cái uh, âm đạo của chúng ta để bôi trơn cho âm đạo của chúng ta thế thì trước cái lúc đó thì chúng ta mang chúng ta xì hết nó ra và rửa sạch hết nó đi thì nó thành ra vấn đề bị khô và như thế là sẽ dễ gây viêm hơn đấy nên mọi người lưu ý chú giúp mình những vấn đề này nhá có ai hỏi gì không ạ ai hỏi mọi người cứ bật link mic lên nhé không ngại vấn đề này đâu vì khách của chúng ta sẽ gặp nhiều các cái tình trạng này mọi người bắt buộc phải xử lý cho khách và phải hướng dẫn cho khách cho nó đúng thì ai có cái thắc mắc gì về vấn đề phụ khoa thì mọi người cứ hỏi nhé à cho mình hỏi xíu là nếu mà cái bị bỏng á, khi mà vừa mới bị bỏng á, thì mình có pha không nhỉ vừa bị bỏng vừa bị bỏng thì nhúng luôn vào cái chai nước cái cần gì pha không pha cái gì cả à, rồi, luôn trực tiếp vào bởi vì là lúc nó vừa bị bỏng thì nó chỉ à, nhiệt khi mà nhiệt nó vào cái phần da đấy thôi nó chưa kịp phòng chưa kịp gì cả và nó cũng không phải là vết thương hở nên mọi người không phải sợ cái vấn đề gọi là dùng trực tiếp lúc đấy dùng trực tiếp thoải mái dùng trực tiếp để tránh để nó không bị rộp nếu như ai mà dùng được ngay dùng trực tiếp thì nó không bị rộp ra rộp phòng lên cái uh, cái vấn đề uh, chúng ta ở đây là vấn đề rất nội bộ nhưng cũng uh, được ghi hình cũng chẳng sao nhưng ở đây nhá những ờ, em nhắc đi nhắc lại là vấn đề ngộ độc thực phẩm này vấn đề mà về vấn đề đại tràng với dạ dày hoặc là ừ, u ờ, ờ, vòng họng dạng mọi người cứ ờ, nếu là người thân nhà mình hãy mạnh dạn bảo họ dùng ngập thật lâu thật nhiều hơn những người bình thường để chờ đón các cái cơ hội thần kỳ từ sma còn tại sao thì chúng ta cần phải có dẫn chứng phải có bằng chứng và sau này đủ lớn mạnh chúng ta sẽ có những cách để dẫn chứng nó thuyết phục hơn <coughs> ok còn ai câu hỏi gì nữa không nha mọi người nha đừng bỏ qua cơ hội uh, tết nha là vì uh, thực ra rằng gì tối thiểu cũng là 20 phần trăm 90 90 uh, 10 10 chai và ít nhất là có hai chai thì đều là 20 phần trăm tối thiểu là 20 phần trăm rồi còn đấy ví dụ như là là là nhiều thẻ là 30 160 180 rồi ờ, rồi um, 2 triệu rồi 5 triệu thực ra cũng có những người không muốn là khách uh, được 5 triệu để lâu họ dùng lâu hết là như nãy uh, bạn ấy nói là đi chính nghĩa thế thôi việc đấy thì không quan trọng nhá mọi người uh, triển khai có gì ai chưa hiểu về chương trình tết thì alo trực tiếp cho em nhé nhưng mà nên có nên có mọi người nên có để uh, triển khai cho đồng bộ quà tết uh, cố gắng uh, cố gắng là quà tết mọi người uh, làm sao thành thói quen thói quen là là nếu như bình thường chúng ta mang tặng uh, người ta nó là uh, vỉ kháng sinh hay là vỉ panadol ngày tết thì nó rất là buồn cười như Samara em nghĩ tự tin tặng ngày Tết thực sự như thế ok ngày Tết rồi. không ngày Tết này còn có vì là còn rất nhiều vấn đề phải dùng đến ấy. dùng tặng vâng, ngày Tết là quá hợp lý luôn đương nhiên rồi Tết này là em sẽ giữ lại ờ, vài chục thùng ờ, sợ nó hết vỏ em sẽ lúc nào gần hết là em sẽ bảo giữ lại vài chục thùng để đi tặng bạn bè với tặng à, người cô gì chú bác Trần Văn Chuyển hỏi à anh anh anh Nam để im cho bạn nào bạn hỏi đây bạn hỏi đi Trần Văn em ờ, em có câu hỏi với ạ ví dụ như người bị ờ, u tuyến giáp thì sử dụng cái này nó có hiệu quả không ạ như này nhá à, thực tế thì ờ, chúng ta có một bạn bạn ấy là vì vấn đề là vợ bạn ấy bị u tuyến giáp chúng ta đều chứng kiến nhé chứ không phải anh bốc phép gì đâu vợ bạn ấy bị u tuyến giáp và bạn khi bạn biết sma thì um, bạn ấy muốn rằng là cái họng của vợ bạn ấy nó phải luôn sạch sẽ và không bị ho không bị viêm không bị viêm họng vì nó sợ nó ảnh hưởng nhưng mà vì vấn đề rằng là bạn bạn chỉ có dùng smart a để ngậm hàng ngày trước đấy là bạn bạn chồng ờ, vợ bạn bị u tuyến giáp và đắp ở bên ngoài tiện là đắp bên ngoài cho nó nói thì không ngờ rằng là sau đó hơn một tháng đã đi kiểm tra không còn một tí u nào mặc dù chẳng chữa chạy gì trước đó là là nó bị như thế thì bạn ấy chỉ là ngậm bạn ấy ngậm chúng ta còn nhớ câu chuyện đấy không ạ không biết giờ tìm còn không bạn ấy nói rằng là mua về để cho vợ xúc họng mà thằng là của khách rồi đấy xúc họng và đắp bên ngoài thế hỏi bạn ấy dùng như nào bạn bảo là với xúc họng với đắp bên ngoài mục đích rằng là để bảo vệ tuyến giáp cho nó tốt hơn bảo vệ cái họng cho tốt hơn thì không ngờ một tháng sau đi kiểm tra là sạch cả u cái điều đó là những điều ờ, ờ, chúng ta chưa có nhiều kết quả nên chúng ta cũng chưa dám đăng công khai ở trên mặc dù kết quả đó nó là thần kỳ nhưng chúng ta cũng chưa dám đăng ở Facebook vì có thể nó là ăn máy khi nào chúng ta có ví dụ như 10 ông làm như thế mà đến chín ông thành công thì chúng ta tự tin chia sẻ rất nhiều cái sự chia sẻ của Samara mà nó xin lỗi rằng là em chưa chia sẻ có những cái điều mà chia sẻ lên nó là bất lợi và em chưa chia sẻ khi nào nó là số đông 10 người chín người đạt thì chúng ta chia sẻ một cách rất công khai nhưng mà ví dụ nó, nó nói như thế thì nhiều khi bác sĩ họ bảo đấy của may nhớ người ta uh, thiền người ta làm thế này thế khác thì sao nhưng mà đấy chỉ vì cái vấn đề là bạn ấy nói là chẳng có cái gì thay đổi cuộc sống của vợ chồng bạn ấy mà chỉ là để xúc họng bảo vệ họ và đặt bên ngoài thì không ngờ nó lại hết cả ca tuyến giáp ok nên là vâng. đối với những đối với những vấn đề đấy thì chúng ta nó nó rất là nhạy cảm ờ, như hôm nay bạn chính bạn đăng thực ra là những cái tài liệu đó là những tài liệu khá là lâu rồi không phải là chính nghiên cứu ra những cái phản biện về những vấn đề là tại sao mình nói như này này tại sao bác sĩ uh, uh, khối uh, bệnh viện ca họ gọi đó là tế bào lạ thực ra tế bào lạ nó chẳng có cái lạ mẹ gì đâu nó chẳng có tế bào lạ mẹ nó đâu nó vẫn là tế bào nhưng mà mà nó nó đấy như bạn chính bạn nói nó là gọi tế bào nó bị viêm nhiễm tế bào viêm nhiễm thì thực tế rằng là đến liên trần làm rất nhiều ca vẫn còn bảo là không hiểu tại sao thịt ở dưới lọ lõm thì nó lồi lên cho bằng thịt uh, mà nó nhô lên rồi thì nó lại bằng xuống cho phẳng và không để lại sẹo và chúng ta nói thật nhé chúng ta thừa biết rằng sẹo mắt A nó sát khuẩn khủng khiếp như thế nào các bạn biết thừa như thế nhưng các bạn hãy đặt dấu hỏi như này nhé à, thế thì nó diệt lợi khuẩn không nói thật ra có những người uống hàng ngày có những người uống hàng ngày nhưng mà vấn đề gì ạ bạn đi vào vệ sinh nó vẫn rất tuyệt vời đúng không ạ đang test để nhoe thì nó bảo khuân đang coi như là táo bón không đi được nó cũng đào thải ra được nó bằng thật chúng ta rất nhiều kết quả về vấn đề thế táo bón thực ra là ngày xưa rất nhiều chúng ta cũng có một vài ca nhưng chúng ta không đăng như đến bây giờ thì quan sát lại những người táo bón nhắn cho em và chúng ta có thể khẳng định 100% là táo bón chúng ta thành công rất nhanh chỉ trong 2 đến 3 ngày bạn đang nghĩa là như cái anh anh Long mà tránh cái tra sở thông tin và truyền thông ấy anh ấy bị là như này nhé anh bị rằng là tám ngày trời tám tám ngày trời anh ăn vào mà không thể đi vệ sinh được bụng nó trướng lên nó đau nó cứ đau mà nó không thể đi vệ sinh được không thể nào ra được của dạng cao bón và không thể đi vệ sinh được cứ ăn vào là như thế đau đớn mà nó còn gây đau chứ tám ngày thì khi đó bảo anh là anh dùng đi nhưng mà anh vẫn không tin nhưng đến lúc mà đau quá anh buộc lôi ra anh uống và đến buổi tối thì anh đi vệ sinh một cách bình thường và anh ấy là dù anh là tránh thanh tra sở thông tin truyền thông các bạn biết rằng là tránh thanh tra sở thông tin truyền thông là cái đơn vị mà phạt ông nào đăng Facebook sai đăng trái chiều đăng thế này kia hoặc đăng bài không đúng là sở thông tin truyền thông là người phạt đầu tiên trong đơn vị an ninh an ninh phạt là vấn đề là nặng hơn rồi nhưng mà sở thông tin truyền thông là đơn vị đầu tiên mà anh ấy là người đăng bài về Semana thì các bạn biết rằng là là như thế nào rồi đúng không ạ thế thì ờ, đối với cái vấn đề mà mà mà mà mà ngày xưa thật ra ngày xưa em có một đứa cháu nó bị táo bón nói thật đấy nhá nào như là ăn khoai là mọi người nhắc ăn khoai nào ăn nhiều đồ nước để ăn đủ các loại để cho nó dễ đi vệ sinh nhưng vẫn cả tuần không đi vệ sinh được và mỗi lần đi muốn đi vệ sinh còn phải thụt rửa còn phải thụt rửa dùng biện pháp thụt rửa nhưng đúng với Semana thì bây giờ là là vô tư các bạn có thấy nó rất buồn cười không ạ lõm thì nó đầy lên cái ca mà bị bị bị chân uh, chống xe máy nó vào lõm hết cả một bằng cái cái cái cái, cái, cái cốc chén này đấy ờ, thế mà thịt khi mà tế bào nó sử dụng tế bào nó tái tạo nó đầy hẳn lên đúng không ạ và cái ca như ở trong thanh hóa chẳng hay là những cái ca bỏng khác ca bỏng khác thì nó bị sẹo sẹo nhưng mà sẹo vẫn nó đang tổn thương chẳng thì bắt đầu tế bào nó lại bằng lại đấy nên là cái việc mà và cái việc như bạn chuyển này bạn hỏi về ca ca tuyến giáp có được không hãy tự tin làm đi còn chúng ta không dám hứa với người ta một trăm phần trăm được nhưng hãy tự tin đi uống đi đắp đi xúc họng đi và nó tự ổn nên là chúng ta ừ, bây giờ hỏi u ca có chữa được không Ồ, ông nam bảo chữa được là chết đúng không ạ khi nào chúng ta có đủ 10 người chúng ta có đến năm bảy người thì chúng ta sẽ sẽ công bố rằng là bạn nên áp dụng đi bạn nên áp dụng đi còn tại sao họ thoát được ung thư là không phải do truyền hóa chất này nọ đâu cũng có thể thời gian đầu các hóa chất vào những tế bào hoặc ờ, cái lượng tế bào lạ nó ít <coughs> thì nó quanh vùng được thì nó xử lý được nhưng mà đối với vấn đề viêm nhiễm như như đồng chí hôm nay ông chính ông nói thì ví dụ như viêm nhiễm tế bào thực ra sửa mắt ai xử lý cực kỳ đơn giản cực kỳ đơn giản đây là nói thật với mọi người là có những lúc em khoe những cái tài liệu em khoe những cái tài liệu lên những tài liệu gốc này những tài liệu gốc này nó là gọi là nước sống và thần thoại nước sống và thần thoại những tài liệu gốc bơm tiêm trực tiếp vào khối u ở trên các động vật tiêm khối u nào xẹt khối u đấy nghĩa tiêm trực tiếp vào nhé và cái này nó truyền được tính mạch nhưng bây giờ chúng ta không không dám tự truyền cho cho người ta vào tính mạch thì chúng ta chưa đủ đầy chuyên môn chưa đủ chuyên môn nhưng cái nước này truyền vào tính mạch thì rất an toàn và cái thứ hai nữa rằng là uh, tiêm vào các khối u các khối u mà khi tiêm tiêm tiêm quanh đấy khối u cứ dần dần dần dần, dần xẹp nó thực tế như thế này rất nhiều và những cái ca hoại tử cũng thế đến qua hoại tử tại sao cái chân của Tuấn Anh nó bị sẹo trăng sẹo chịt như thế nó nát bét như vậy mà khi mà dùng xong cái bắt đầu tế bào nó băng lại xong sau đó từng mạch máu nổi lên để nó nuôi lại tế bào một cách bình thường trở lại còn các tế bào ngoài đấy là cả vi khuẩn vi trùng nó làm viêm rất nhiều chứ đúng không nên là là là mọi người cứ tự tin tự tin ờ, ờ, làm những cái việc mà cho, em hỏi câu hỏi nữa ví dụ như Ôi. là bị ờ, bị bị táo bón thì cách dùng như nào để cho ok ạ <coughs> đối với dạ dày đại tràng thì chúng ta ra một công thức rất chung rồi nhưng đối với táo bón ấy thì thực ra là nó chưa có một cái công thức chung nào có người thì nói rằng là uống sau ăn và có người thì nói rằng là uống trước ăn nhưng theo quan điểm của em vẫn uống trước ăn là chuẩn nhất vì sau ăn nó sẽ giảm tác dụng đi và là nhân chúng một táo bón này nhưng mà uống với tỷ lệ như thế nào ạ ừ. không đây đây là như này nhé đối với cái táo bón ấy, thực ra thì ờ, có thể uống nồng độ thấp hơn của cái dạ dày đại tràng rất là nhiều bạn có thể pha một sáu đến một mười và thực tế rằng là một ba vẫn cứ ổn nó nó nó nó nó áng chừng thôi và thường rằng là bạn uống vào chỉ tầm khoảng một đến hai ngày nếu bạn uống uh, nhiều ví dụ giống như này bạn uống một cái tí tí bằng này thôi này cái cốc một cái cốc này bạn uống có nửa cốc này thì nó nó xử lý rất lâu nhưng bạn nếu mà cùng với cốc đấy bạn uống nhiều hơn đầy lên làm sao no được bụng bạn no được bụng bạn nghĩa là nguyên lý của táo bón là chỉ nước vào được nhiều thì nó ra rất nhanh và câu chuyện là về gì nó xử lý giống như ngày trước ấy hôm nay có một bạn bạn còn mà trong bài của em ấy bạn bảo là cái táo bón của bạn vẫn chưa ổn lắm ờ mà trước bạn ấy cả tuần bạn mới đi đến bây giờ rằng là ờ, ngày đi con lần à ngày nào cũng đi lần hai lần và bạn bỏ nó vẫn chưa ổn ô thế còn chưa ổn thế nào nữa ý rằng là bạn bỏ bạn ngồi bạn vẫn phải vận công bạn vẫn phải vận công nhưng nhìn tư thế là là tốt rồi đúng không trước ừ, mấy ngày trời mới đi vệ sinh được thì cho táo bón ấy mọi táo bón cho, cho chị kia nhá vâng. vâng chị ơi em cũng là người bị táo bón kinh điên mấy chục năm này em ăn các kiểu uh, các loại chuối rồi khoai lang rồi lá khoai rau lang rồi đu đủ không cái gì cải thiện được và uống rất nhiều các thực phẩm chức năng đắt tiền nhưng nó cũng vẫn không cải thiện được thế nhưng mà em dùng Smart A thì mỗi người mỗi cơ địa em thì em uống theo như liên uh, hướng dẫn là uống sau ăn mỗi một lần uống là 50 ml nước A và 150 ml nước nóng với cơ địa của em thì em chỉ sau 5 phút là em đi uh, rất là nhanh và nó có tạo khuôn rất là đẹp chứ nó không như những sản phẩm khác là nó đi té tè dè em cơ địa của ừ. em vâng. thì như thế kể cả em bị ngộ độc thức ăn em chỉ uống 5 phút sau em vẫn êm du bình như bình thường nhưng có những người thì 15 20 30 phút mới êm như em thì chỉ 5 phút thôi kể cả táo bón cũng vậy vâng đó là trường hợp của chính bản thân em đây Chị Lợi là, là, là bị táo bón bao năm rồi? Nhiều năm rồi. Mấy chục năm rồi. Tuấn dạ vâng. Tuấn Anh cũng bị mà anh Nam Tuấn Anh ờ, đi cả tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ mẹ còn phải lấy cây cậy cho ấy xong bắt không làm sao được không đi được xong ngồi khóc ngồi khóc thế là chả làm nào được thế là chị mới bảo chị đây chẳng bảo mấy hôm ngồi đấy thì chị lại không bảo thế đến ờ, mất cả Ừ, chị bảo nó bị từ cái thời gian nó bị như vậy là, là, là bao nhiêu tháng nay nó toàn bị táo bón như vậy nó khổ lắm em ạ cứ ngồi khóc thôi thế xong mà thế mà không bảo em thế thì em mới bảo hướng dẫn cho pha cốc uống như vậy sau ăn thế thì là à, bạn ấy à, không chịu uống lúc đầu bạn không chịu uống xong về sau ngồi mãi không đi được cuối cùng mẹ mang cất bô thế thì mẹ mới gạ mãi thì bạn ấy uống một cốc bạn ấy uống một cốc xong là vừa mới uống xong thì, thì mẹ ra ngoài làm cái thì lại gọi mẹ mẹ mẹ cầm bô cho con thế là đi được luôn mà như của Tuấn Anh ấy Tuấn Anh cũng bị vậy đấy chị, chị em... hỏi lên ơi Thế dạ. ngày uống mấy lần ờ... thì đỡ hả chị ơi thế dạ. nhưng mà ví dụ như đại tràng mà ở thể lỏng thì làm nào uống đặc hay là uống gì uống trực tiếp Rồi, có vẫn, được không vẫn pha tỷ lệ một ba như vậy chị uống trực tiếp có được không uống trực tiếp thì chị uống bao nhiêu cho nó đủ uống trực tiếp thì uống hụm nhỏ nhỏ thôi ống ngụm nhỏ nhỏ như vậy thì vấn đề là nó không đủ ngấm được xuống dưới dạ dày đại tràng ấy ví dụ như nó có một ừ. tí như vậy thì nó ngấm vào cái thành cổ nó đã đủ hết rồi thì làm ừ. sao mà ừ. nó nó xuống được chị nghĩa là ừ. câu chuyện của cái... A là như này nhá câu chuyện của A là như này đối với vấn đề dạ dày đại tràng tại sao chúng ta phải pha tỷ lệ để vấn đề gì cái A này nó không phải là thuốc nếu như bình thường ra là uống vào nó qua dạ dày nó qua máu rồi qua này nọ bắt đầu nó mới quay trở lại xử lý vết thương uh, giống như là mình uống thuốc ấy không phải là cái viên thuốc đấy nó chạy uh, chữa đại tràng không phải viên thuốc nó chạy xuống đến, đến đại tràng nó chữa đâu và nó nó xử lý là như thế nhưng smart a này nó không đi theo con đường đấy smart a là phải đi con đường là tiếp xúc trực tiếp chỗ nào bị thì tiếp xúc nếu như chị uống có một vài ngụm mới vào xong ấy là nó nó giống như là thả tõm phát vào một cái cái cái cái cái, cái, cái, cái không gian đấy này thì nước nó không tiếp cận được nên tại sao phải pha và phải pha một cái cốc to như thế này để mà uống giống như dạ dày đại tràng phải uống đói là vì để cho nó tiếp cận vào cái dạ dày còn nếu như bệnh uh, lâu nay mọi người đang đang hướng tới cái việc rằng là uh, cái gì nhỉ? táo bón mà mọi người đang uống rằng là sau ăn vẫn thành công thì chúng ta nên hướng tới vấn đề sau ăn đi ừ, nên hướng vấn đề sau ăn đấy hướng vấn đề sau ăn vì thấy là sau ăn vẫn thành công còn sợ trước ăn thì cũng có những người thành công đấy nhưng mà cái cái chính là tỷ lệ là như thế nào thành công nhiều hơn thì chúng ta trước ăn em nghĩ là trước ăn sau ăn cũng đều được để táo bón cái cái cái dạ dày đại tràng ấy ờ, mọi người có thể là chia theo cái công thức ở trong ờ, cái QR code là một ngày một ngày ba lần mỗi lần 200 ml cũng được nhưng như em ấy thì ờ, thời gian gần đây em thấy cách này nó hiệu quả hơn thì em không cho áp dụng như vậy nữa mà em cho áp dụng uống một cốc thật to vào buổi sáng em không cho uống 200 đâu cho uống hẳn 250 đến 300 có nghĩa là pha rơi vào khoảng tầm 7 70 ml